Á thì thì nó chạy chậm lắm nên là á thì lâu lâu nó làm cây nè á là mọi người hay là làm cây cao xong rồi đổi chiều nhưng mà cũng tùy lúc đấy tùy lúc nó có lúc nó bám xu hướng tốt thì mọi người nên đi theo xu hướng đa phần là theo xu hướng là chắc ăn nha mọi người chặn thì cũng hên xui lắm đầy người cứ bắt uh, chặn đứa này chỗ kia nhưng mà em em cho mọi người xem nhá một chỗ mà mọi người chặn ra đi này. đấy ví dụ như chỗ này đi đó ai cho biết nó đây là cái cái đáy bắt nó không lên nó xuống rồi cháy tài khoản nó mới lên rồi nó xuống nữa nè nó xuống hoài luôn là thấy không đôi khi lại mình ở trên này nó hay bị kẹt nó kẹt lại như này còn nếu theo xu hướng là một phá vỡ theo xu hướng xuống thì mọi người đã ăn được cái đoạn như này rồi xuống sâu như này cứ theo xu hướng xuống thôi còn nếu sai quay như này thì mọi người làm sao một là đánh hai đầu đánh hai đầu nè hai là mọi người đi theo lực nến một xíu nữa chỉ nói sơ cho mọi người những phần ví dụ là uh, ờ, inside ba nè mọi người hôm nay chỉ học nè là mình gọi là tổng quát thôi còn nếu em sẽ chia sẻ ra chủ yếu em lập một cái nhóm telegram á mình sẽ chia sẻ ra chủ yếu là về nè uh, à, lực nến nè lực nến thứ nhất là về thời gian thời gian của cây nến H1 đấy và H4 đó đó và lực nến lực nến thì phải dựa vào nè là nó chạy dài chưa hay là nó đang bắt đầu à, nó bắt đầu mới quan trọng chứ còn nếu nó chạy dài rồi thì mọi người hay bị đu đỉnh hay đu đáy đấy thường là mình sẽ đi theo lực nến là như vậy lực thị trường đi đâu ta đi đấy nhưng mà nó mới bắt đầu thôi thì mình ăn xong nghỉ nhà ăn ví dụ năm bảy giá bốn năm giá rồi đó là mình nghỉ với vàng nhé à, rồi phá vỡ inside ba đây là một cụ nến nè một cụm nến nè khi nó phá vỡ ra nè mà nó mới bắt đầu thời gian thì mình bắt đầu theo ví dụ như là một cây nến H1 đi mọi người để ý nhé một cái nến H1 này khi mà phá vỡ cụm nến IC3 ra mà nó mới chỉ 5 10 phút hay 15 phút đầu thì mình bắt đầu là mình tìm kiếm vào lệnh thì dựa theo HBB mình sẽ vào ví dụ đây là xuống là của cây H1 này mình không quan trọng đã scat thì không quan trọng H1 là xuống nào nhé nhưng mà mình ưu tiên hơn là ví dụ đang sideways như này thì mình có thể là theo nó còn nếu nó là một chen giảm thì nó lại khác nha. À, căn vào cụm đến đi xe ba nè mọi người để ý nha căn vào cụm đến đi xe ba cái thứ nhất là như thế cái thứ hai là vào giờ mở cửa của nó là à, giờ nó đang chạy có nghĩa là bao nhiêu phút rồi à, một cây H1 mình xác định ăn một cây H1 mình phải xác định nó là cây nó chạy được bao nhiêu phút rồi mới 15 phút thì mình vào lệnh nhá thì mình sẽ ăn này 15 phút tiếp là ở cây ờ, M30 đó mình sẽ ăn một phút 15 ờ, phút tiếp hoặc là mình sẽ ăn hết cây H1 nhưng mà gần về cuối cây H1 mình sẽ đóng lại đấy đấy là sự cáp cho mọi người còn HBB là ví dụ như đoạn này là ta sẽ ờ, nói đến phần HBB ha đoạn này thì HBB thường nó không vẽ lại nhưng mà xíu nữa em sẽ em sẽ hướng dẫn mọi người bách test nhé nếu mọi người mà muốn đánh theo HBB em sẽ gửi công cụ cho mọi người tự mọi người tìm hiểu xong mọi người back test sẽ hướng dẫn cho mọi người back test luôn ha ví dụ như thứ bảy chủ nhật rảnh mình ngồi back test lại để mọi người gì tới điểm đó xác định vào lệnh mọi người sẽ luyện lâu nay mọi người đánh một phương pháp chuyên gia là gì nhỉ đánh xong không bao giờ mà biết được là à phương pháp này nó đúng lúc này mà nó không đúng lúc kia tại do mọi người chỉ kéo quá khứ này mọi người coi nè có những công cụ nó không hề vẽ lại hay những cái là nó chạy nhưng mà mọi người chỉ nhìn thực tế à, nó đúng hay là không thì mà đâu biết đâu chỉ quá khứ nó đúng thôi nhưng mà đấy thực tế nha cái tâm lý nó quan trọng hơn thì mọi người dùng bách test để mọi người kiểm chứng lại ha xíu nữa em sẽ chỉ mọi người bách test sau bây giờ thì mọi người vào nè cái căn bản nè. bây giờ cũng gọi là mười mấy người rồi đấy thì à, ta bà ta nói nói sơ ha em uh, giới thiệu sơ về công cụ HBB công cụ này nè công cụ HBB này nó thực chất là polyzerban nó thực chất là polyzerban nha polyzerban này nó có cái hay hơn là polyzerban của sàn nó là một indi thì nó hay hơn của sàn là như này ví dụ polyzerban của sàn ta lấy luôn ha lấy polyzerban ra ta xem nhé mọi người nghe xong rồi xíu nữa có vấn đề gì, mọi người có thể chat hoặc là bật mic lên mọi người hỏi nha polyurban của sàn nè à thứ nhất hai mươi hai đây mọi người thấy chưa nó trùng chưa thực tế nó trùng không trùng nhưng mà sao mọi người hay bị một cái tâm lý đó là gì nhỉ đang ở ban trên à, đang ở ban trên đây là ban trên à, đang ở ban dưới đây là ban dưới nhưng thực tế mà nhìn vào đây á thì nó rất là khó đánh giá nha à, mọi người nhìn vào cái ba này em xóa thử đi em, em xóa thử ha rồi mọi người nhìn vào Bollinger ban, đâu ban trên là đây đúng không bài đúng không bài đúng không phá xuống dưới mọi người rất giờ lo sợ à, phá xuống dưới mọi người rất giờ lo sợ còn mọi người gì thường là về đây mọi người gì hay có chuyện gì hoảng loạn một là gì cắt lỗ hai là bồi lại nhưng mà nếu như nó tụt lút luôn thì sao à nó nó vẫn giữ một cái xu hướng giảm thì nó gì giảm luôn thì sao mọi người lúc này rất là lo lắng mà mình hay cắt lỗ đấy hoặc là bồi lạnh mà mà đến lúc bồi lạnh vào mà nó không theo ý á, là nó chạy ngược lên á thì, thì nó theo ý mình nó chạy ngược lên đó mọi người lời rất đậm nhưng mà nếu mà nó chạy ngược xuống nó chạy quay xuống thuận chiều luôn á là mọi người lỗ rất là đậm đấy là về Bolivar mọi người nhìn thấy không bây giờ em nói nha những cái điểm khách nè đây nè nằm nè dưới đường em 20 nè dưới bô lan bô bô banh giữa nha và dưới nằm ở đây nè rất là gì dễ bị gì nhầm lẫn khi mà nó vừa đóng ở đây mọi người rất là nhầm lẫn là nó đang nằm ở banh dưới nhưng mà cái công cụ HVB á nó là một ND yeah, ND này á nó được cốt ra sẵn thì cây nến đóng cửa xác nhận là bô do ban trên à bôi bb trên ha mình đọc tắt là bb trên nó xác nhận là bb trên thì mọi người mới gì vào lệnh còn nó chưa xác nhận á thì nó dễ bị luẩn quẩn ở vùng đấy à bây giờ đây ta nhìn à, nhìn vào những điểm này đi nha thì ta có thấy à nó xác nhận là gì nó đóng gì đóng đến làm sao nằm đúng phải gì Bollinger Band dưới BB dưới ha nó đóng đến nè thì đây mới là xác nhận giảm còn chúng ta gì hai bị dính phách là gì nó vừa gì chưa đóng đến mà nó đã rút chân lên đó nhà nhiều người làm sao nhỉ hai bị gì nhỉ tâm lý á một là sell theo hai là gì cắt lỗ đó cắt lỗ là gì sợ nó giảm xuống tại vì nó đang nằm ở ban dưới mà sợ nó uh, ban giữa mà dưới ban giữa thì đến khi sợ giá nó giảm ngược xuống ha đấy thì chúng ta hay bị lo lắng chỗ này chúng ta cắt lỗ nè hoặc là chúng ta gì về bên dưới chúng ta hay bồi lại nhưng mà gặp mà nó đang quay xuống luôn thì chúng ta lúc này là gồng lạnh rất dài dài đấy gồng lạnh rất dài nhất là con vàng mà trong phim Âu Mỹ là nó chạy cái giá nó khủng khiếp lắm một cây M1 thôi mà mọi người thấy nó chạy ba bốn giá nếu mà nó ra tim nữa thì nó giật con vàng khi nó giật theo xuống chính nha tina hoặc là fina nó hay giật cho xuống chính có nghĩa là gì nó đang nằm trên ban trên nè à, nó đang nằm trên ban trên nè xác nhận ban trên rồi thì nó sẽ hay gì giật theo xu hướng ban trên cũng nghĩa là theo xu hướng chính mọi người hay đây hay nhầm lẫn là gì nhỉ con vàng á, xu hướng chính trong con vàng là mình chỉ canh vào tầm Âu Mỹ là canh vào tầm M5 M15 thôi đừng có canh theo gì những cái khung như H1 H4 là những cái khung đấy nó hay bị nhiễu chúng ta đánh chúng ta hay bị là gì nó cuốn theo lắm ví dụ như thì chúng ta cứ xác nhận là vàng đang trong xu hướng H1 H4 là giảm nè chúng ta cứ căn nó hồi lên chúng ta sell vô tội vạ luôn nhưng mà ai ngờ là sao đây nhiều người dính là dính chỗ này nè có phải không đang xu hướng chính là nó giảm không cái nó hồi lên đây mọi người sell sell mà mọi người kỳ vọng là nó gì phá đáy để nó xuống nữa nhưng mà ai ngờ nó lại lên cứ lên hoài đấy thì mình phải dựa vào công cụ HVB nó là trợ thủ đắc lực cho mình để mình nhìn ra xu hướng nè à, nhìn vào Bollinger Band này thì nó chưa có gì đảm bảo nhiều hết tại vì đây đây cũng là nhiều khi nó cũng là gì đây ta nhìn như vậy thì nó đang xoắn ở đây nè nhiều khi nó lại là mình cái, cái nhầm nó là gì xu hướng đang tăng lên rồi chúng ta không biết cắt lỗ ở đâu à, thì em có một cái indie này thì giúp mọi người là gì nhìn vào mọi người hạn chế được thứ nhất là đánh ngược sóng thứ hai là mọi người dừng lỗ được có nghĩa là gì tâm lý mọi người hay là không chịu dừng lỗ thì bây giờ chúng ta chỉ dừng lỗ được chúng ta chỉ gì chấp nhận cắt lỗ làm lại thì nó an toàn hơn nhiều ví dụ mọi người chấp nhận bài ở đây đúng chưa cắt lỗ ở đâu khi chỉ cần HBB báo ngược thôi ở đây là em chấp nhận cắt lỗ không bao giờ em gì em giữ lại nữa để cho nó an toàn tài khoản mình còn làm lại được đúng chưa làm lại lần hai là nó chắc chắn sẽ kiếm được tiền còn nếu mọi người gồng luôn mà nó không quay lên á nó đi một mạch á là mọi người hay đứt thứ nhất là mọi người hay bị dính ở chỗ này nè mọi người thấy gì không nó đang là một vùng quay đúng chưa thì mọi người cứ nghĩ là nó gì từ chối gì từ chối cản nó bật lên nó bật mấy lần rồi thì mọi người hay gì nó xuống đây mọi người bay nhưng mà ai ngờ gì nó xuống đây mọi người thấy một cây dài rồi mọi người nghĩ làm sao nó sẽ hồi lên và nó hồi có thể lên tới đây mọi người gì hay bị kỳ vọng em kể cả em vậy bản thân em cũng vậy nên là em mới xác định gì muốn hướng cho mọi người cái nhìn cái nhìn tích cực về thị trường à, hoặc là tích cực về cắt lỗ bản thân em hay bị những cái chỗ như này bay như này cháy tài khoản hoài những cái vụ là sao cứ bay như này xong nó phóng xuống cái em là kỳ vọng gì phóng dài rồi lên nhưng mà thực tế sao nó không lên nó đi xuống nữa và gì tài khoản không biết trụ được không nè đó không biết trụ được không thì ta mới có vấn đề là có trụ được không nó lên ngày này tháng khác nó mới lên thì làm sao ai cho biết nó lên đến nửa năm sau nó mới lên thì nó cũng là lên đúng không thì cũng là đúng được chưa nhưng mà chúng ta bị cuốn nếu mà đứt tài khoản này nó mới lên thì thôi thì bây giờ thay vì như vậy thì chúng ta dễ cắt lỗ và đi theo xu hướng được chưa vậy thì hôm nay ta chỉ bàn tới HBB mà giới thiệu sơ thì em giới thiệu sơ nó là thực tế nó là Bolivar Ban được chưa cho mọi người đỡ thắc mắc nhưng mà đánh Bolivar Ban như này thì nó hay bị tình trạng là gì không phân biệt được mà hay bị cuốn lệnh đặc biệt là để xác định xác định kiếm tiền thì kiếm tiền trên gì trên máy tính chứ còn cầm điện thoại lên kiếm tiền thì nó cũng hên xui thôi thứ nhất mọi người không nhìn ra được xu hướng hướng chính cầm vút tới vút lui thì nhiều nó hay bị thị trường này nó nó đa phần giết chơi đơ là giết theo cái kiểu là gì nhỉ hay nó làm cho mình bị cuốn là mình bị chết thôi chứ còn em mà chết hoài luôn là do bị nó cuốn còn bây giờ xác nhận để nó không bị cuốn mình vào thì mình phải có cái gì đó thực tế nhìn thẳng vào cắt lỗ là mình cắt nó xác nhận cắt là mình cắt thôi à, xác nhận vào là mình vào thôi và gì cái đó là là là nó gì nó giúp mình bổ trợ mình là vào là vào là cắt là cắt thứ nhất là như thế là nó kìm hãm cái gì cái lòng tham mình thứ hai là cái mê muội của mình là hai cái để nó nó kìm hãm mình là mình đừng có bị cuốn theo đấy cái mà quan trọng nữa thì mọi người nên học là gì xu hướng và gì cúp nến inside ba vậy thôi đó mọi người học xu hướng sideways nè mọi người nhìn vào nè sideways nè và gì xu hướng đang mạnh nè xu hướng mạnh thì mình phải nhìn vào cây nến à, hoặc nhìn vào phim phiên Á Âu Mỹ thì mình cứ dựa vào Âu Mỹ để mình gì theo nó ở những cái phiên đấy phiên đấy mà nó đang chạy tăng lên mà đột ngột nó giảm xuống thì mọi người phải nghĩ đến một điều là gì xu hướng này sẽ đổi thì mọi người phải chấp nhận cắt lỗ và đi theo xu hướng chứ đừng có mà mà nó đang tăng lên rồi nó quay đầu nha một xu hướng mà đang tăng mà quay đầu thì phải cẩn thận chứ đừng có mà nó quay đầu lại rồi bồi lại được chưa và biết cắt ở đâu thì hôm nay nhá ta sẽ sơ lược thôi cái đây là HVB thì bây giờ em sẽ đưa in đi vào cho mọi người nhá đó nó là thực tế nó là gì nhỉ polyurban nha để mọi người đừng có đừng có bị uh, nghĩ là uh, nó là cái cái gì thần thánh lắm nha thực tế nó cứ nghĩ nó nó nhẹ nhàng đi nó là một polyurban mà được cóp bởi một indie để gì khi mình nhìn vào là gì mình không bị cuốn bởi thị trường vậy thôi rồi giờ nè thứ nhất là em uh, nói sơ về cái indie này indie này thì à, nó báo bài có nghĩa là gì khi nó báo bài mình sẽ gì tìm điểm vào bài nếu báo sell thì mình gì tìm điểm vào sell thứ nhất khi nào sell khi nào vào sell nè mình nhờ về khung 15 cho nó dễ nha khi vào sell khi cây nến khung nào chứ xác định đánh khung nào thì ta sẽ gì là sell bay ở khung đó và ví dụ như M5 thì chúng ta nhờ cây này là cây gì M5 phút nè cây này làm sao đóng cửa đóng cửa nha hoàn toàn đóng cửa nè hoàn toàn đóng cửa mọi người thấy chưa hoàn toàn đóng cửa để cho gì hbb này nó báo gì báo sell thì chúng ta mới gì vào lệnh còn vào lệnh bao khối lượng bao nhiêu thì chúng ta sẽ nói sau nha hbb báo nè chấm đỏ thì chúng ta gì vào lệnh sell chúng ta cứ biết như vậy đi đừng có Ờ, quan trọng hóa nó lên làm cái gì cả tại vì chúng ta quan trọng hóa là là thị trường giết chúng ta thôi chúng ta cứ đơn giản đi báo sell là chúng ta vào gì sell như vậy bắt buộc cây nến này phải gì đánh như khung nào cây nến nó phải đóng cửa m năm này hết 5 phút đóng cửa thì chúng ta gì vào lại sell à, và cây nến là đóng cửa chứng tỏ là hết cái giấm đỏ này nó báo thì chúng ta mới vào lại nha còn nếu như nó đang xuống chấm đỏ này nó ten cái nó báo chúng ta vẫn chưa vào lệnh vội vì lý do vì sao nhỉ nó chưa xác nhận nếu chúng ta vào á là hai bị thị trường gì quật chúng ta nó vừa báo cái mà nó chưa đóng đến để nó xác nhận chống đỏ này là gì hình thành chúng ta vào cái nó rút ngược lên nó chạy ngược lên luôn nó làm hai chục giá cái chúng ta đứt liền à, chúng ta gì chấp nhận để im cho nó đóng cửa xuống cách đâu cũng xa đâu chỉ có gì một giá hai giá thôi có những lúc ba giá thôi trong phiên mạnh thôi chúng ta lấy lại được hoặc chúng ta có điểm top lot rõ ràng thì không bị cuốn nha báo chúng ta vào gì vào sell à, báo bài gì gì có một cột gì một gì một chấm xanh báo và gì đến đóng cửa chúng ta vào gì bài à, chúng ta cứ như vậy đi đơn giản hóa nó là chúng ta vào bài lên vậy thôi còn bây giờ là chúng ta bắt đầu tính tiếp nè để bài lên á thì chúng ta phải dựa vào thứ nhất là cái nãy chúng ta mới nói đến là gì thời gian của cây H1 và màu nến của cây H1 ha chúng ta tiếp nè chúng ta rào nó lại để ha đây biết là lệnh bài nha mọi người sẽ sau này sẽ chỉ cho mọi người bách test cái công cụ để mọi người gì luyện tập nó đừng có luyện tập bằng cái cái nhìn mà chúng ta phải bách test để chúng ta luyện tập dùng máy tính bách test luyện tập đó chứ đừng có mà nhìn như này rồi mà luyện tập nha đó bây giờ chúng ta M5 bay đúng không vào H1 H1 ha chúng ta làm gì chúng ta làm sao nhỉ à đây H1 chúng ta làm sao canh vào cây nến gì cây nến nè đang chuẩn bị hết giờ à đã thấy cây H1 này chưa canh một này chưa thực tế nó là cái cây này nè đó đang chuẩn bị hết giờ chúng ta cẩn thận để làm gì nhỉ hoặc là chúng ta đánh volume cực nhỏ để gì chia lại ra để chúng ta gì xác nhận là trong cây nến sau nó sẽ tăng chúng ta mới bồi lại ha nó lại càng tăng thì chúng ta càng vào với lý do là sao đánh theo phiên Âu Mỹ là lực nến đi mạnh chừng nào chúng ta càng phải vào chừng đó nhưng mà chúng ta gì vào trong thời gian tầm 5-7 phút và chúng ta chờ à, khoảng 30 phút nữa chúng ta sẽ chốt thì chúng ta chấp nhận mọi người nghe không nhỉ có cái gì đâu đây à, rồi rồi rồi ví dụ như cây này là cây sắp kết thúc nha thì mọi gì gì vào lệnh nhỏ thôi và chúng ta gì chờ cây H1 sau nó tăng lên rõ ràng trong vòng 5 phút ha trong vòng 5 phút thì chúng ta gì chờ có một lực nến lên màu xanh thì chúng ta gì vào thêm lệnh và chúng ta dừng lại để chờ gì 5 10 phút 20 phút 30 phút gì đó chúng ta sẽ chốt lại nhưng mà trong phim Âu Mỹ á, chúng ta nên tầm 15 20 phút được tầm 4 5 giá là chúng ta nên chốt đi chứ chúng ta không nên là là gồng dài quá gồng dài quá nhiều khi nó đang quay lên nhưng mà nếu mà nó nó thay đổi chiều ấy chúng ta mất công chúng ta lại gì một là cắt lỗ hai là mất cắt hòa mất nhưng chúng ta chốt bớt lệnh để gồng những lệnh gì phía dưới này ví dụ chúng ta vào một hai lệnh hai bốn năm lệnh nhỏ nhỏ thôi nhưng mà gì chúng ta gì ừ, chia ra thay vì vào 0.1 0.2 chúng ta chia ra là gì bốn lệnh hay ba lệnh gì đó 0.0 à, à, mấy đó chúng ta chia ra ha để để để chọn những giá đẹp tại vì chúng ta xác nhận là nó đã tăng thì đằng nào cũng phải cắt lỗ thì chúng ta chia ra giờ tới dịch lui chúng ta chia ra để chúng ta gì chốt bớt lệnh chứ không phải là chia ra để làm gì hết và chúng ta chia ra làm hai ba lệnh một lệnh để gồng hai lệnh để chốt ngắn để nuôi cái lệnh gồng đấy được chưa thì chúng ta sẽ vào lệnh ví dụ như ba lệnh thì chúng ta gì một lệnh ăn được ví dụ ba giá đi chúng ta sẽ chốt một lệnh đấy hai lệnh chúng ta được mấy chục đô chúng ta chốt đi còn một lệnh chúng ta nuôi gì đến khi nào gì nè phiên Mỹ nó chạy rất dài dài đến khi nào nó báo ngược lại chúng ta gì cắt lệnh à, mọi người hiểu yếu nhỉ một lệnh chúng ta gồng đến khi nào nó báo ngược lại là chúng ta chốt một là nó báo lỗ chúng ta chốt lỗ hai là nó báo đang lời nè và lời nhiều là một là chúng ta chốt lời nhiều hai là nó báo ngược lại thì chúng ta gì chốt cái lệnh đó đi để chúng ta gì chốt lời được ba lệnh mọi người hiểu ý chưa còn mọi người hay là gì nhờ hay là gì hay là vướng cái cái vấn đề gì chặn đầu á đó chặn đầu nè chúng ta bay ha chúng ta bay lên nè trong phiên là sell nè bay nè đây là những tín hiệu chúng ta bay sell chúng ta nói sơ rồi cái thứ nhất cái thứ hai là không được chặn đầu thứ nhất là nó đang tăng như này mà cứ chặn chặn nó thì nó hồi nhưng mà đến hồi á mà nó tăng lên liên tục á là nó không có điểm hồi á, chúng ta bị cắt lỗ phía trên thì gặp nhiều rồi kể cả bản thân em cũng đã gặp rồi thì hôm nay em mới truyền tải đến mọi người là gì không nên gì chống lực nến mặc dù biết nó giảm cũng không vào em biết nó giảm em cũng không vào luôn bây giờ riêng hiện tại bây giờ em biết nó giảm em không bao giờ em sell ở ở chặn ở đây em sell xuống cái đúng chưa ăn vài ba giá mà trả giá nó nó kinh khủng lắm tại vì á, thị trường đang ra xu hướng nào là nó đi theo xu hướng đó rất là tốt đôi lúc nó quay đầu là do nó sai quay thôi chứ đừng có mà, mà chặn ở cản ở gì hết được chưa em muốn truyền truyền tải đến mọi người hôm nay ở đây là không nên chặn đầu mọi người nên theo lực nến và cắt lỗ gì rõ ràng chúng ta gì nãy giờ chúng ta chỉ nói vào lệnh thôi ha và chúng ta chưa nói đến điểm cắt lỗ đúng không thì cắt lỗ là như này vào lệnh chúng ta rải ra ha còn HBB xanh thì nó còn hy vọng lên chúng ta phải nuôi hy vọng ha còn lên chứ đừng bao giờ nuôi hy vọng là gì sập được chưa chúng ta luôn cái cái điều mà chúng ta làm chúng ta kỳ vọng là ở đấy á, là chúng ta gì có niềm tin là nó sẽ lên với lý do là gì chưa cán HPB là chưa có bao giờ mà xuống hết á trừ khi trong phiên Âu Mỹ nha nó đảo chiều mà đi xuống nha khẳng định một điều là nó là quay xuống luôn chứ nó không bao giờ mà gì nhỉ không bao giờ gì à, làm chúng ta gì hai ba lần đâu phiên Âu Mỹ chỉ một hai lần là chúng ta đã gì cắn được xu hướng rồi mọi người nhé khi nâu Mỹ chỉ cần gì? Dính một lần thôi là chúng ta nghỉ. Nếu mà xác định xu hướng nó ra được cái là nó bám xu hướng là chúng ta nghỉ luôn, đánh ăn phát nghỉ luôn. Còn đừng bao giờ mà gì nhỉ? Chúng ta gì? Đánh lần hai lần ba làm gì cả. Tốt nhất không nên cuốn làm gì cả. Còn nếu mà nó đang chúng ta đang buy nè, chúng ta SL ở vùng này, đúng chưa? Và chúng ta phải trực chiến nha. Để xác định scalp là chúng ta phải trực chiến nó, đừng có bao giờ thả nó ra cả. bài SL ở đây bao nhiêu giá bốn giá thì chúng ta gì chia lại ra chúng ta phải tính là bốn giá là bao nhiêu tiền nếu chúng ta vào 0.1 mất bao nhiêu 40 đô đúng chưa ăn này phải chứ định ăn bốn năm chục chứ đúng chưa ăn bốn năm chục chứ đấy thì chúng ta làm sao chia lại ra bài 0.05 0 chấm à 0.01 là 0.02 à, hay 0.3 gì chúng ta mồi nha tụt xuống xíu chúng ta vào tiếp gì 0.0 mấy 0.05 chẳng hạn lên xíu nữa chúng ta cảm thấy nó muốn lên theo xu hướng rồi chúng ta vào không 0 hai là được không 0 một chúng ta nuôi lệnh chỉ cần đi hai lệnh đi lên đến đây là được ví dụ mấy chục đô chúng ta gì cắt hai lệnh nó đi mua một lệnh phía dưới này thôi lệnh này là sao lệnh này sát SL nhất là chúng ta nuôi để gì giảm thiểu rủi ro tại vì sao khi nó quay xuống chúng ta cắt lỗ nó không đáng kể bao nhiêu hết mà hai lệnh kia nó có thể bù cho chúng ta huề mà khi mà nó báo ngược lại sell thì chúng ta gì sell SL phía trên và chúng ta vẫn gì thực hiện phương án đó là gì nhờ vào một vài lệnh và gì ăn một hai lệnh và nuôi một lệnh được chưa khi nuôi lệnh như vậy á thì nó an toàn lắm tại vì chúng ta đã có chốt lời rồi chúng ta nuôi lệnh như này thì chúng ta một là hồi vốn hai là gì lỗ ít thôi nó không có dẫn đến mọi người gì âm tài khoản quá nhiều còn mọi người à, có nhiều người học á ở ờ, ví dụ như thầy này thầy kia dạy thì đầy thầy đó kể cả em bỏ tiền mua ra em đi học mà em thấy gì nó không an toàn ở cái chỗ là gì nạp trăm hai trăm hay năm trăm vào oni luôn có nghĩa là xác định xu hướng tăng bay bay liên tục sập cho cây cháy luôn sập cây một thôi chẳng biết cắt lỗ đâu hết à, và chúng ta gì bay mà rất hay gặp tình trạng như này nè à, chúng ta hay bị tình trạng là gì nhỉ không cắt lỗ mà lại còn dính cái chỗ này nữa nè đây nha tăng đúng chưa phá vỡ phá vỡ ha phá cản chúng ta gì bài lên nó tụt xuống à xong nó tăng lên thì mọi người làm sao à chúng ta gì không chịu chốt lời có nghĩa chúng ta kỳ vọng nó tăng à, không chốt lời mà cũng chưa biết chốt lỗ ở đâu mà nó tụt xuống một cái mọi người là gì bồi lại để gì nhỉ chắc chắn xu hướng là tới đây là ở đang cản thì nó phải tăng lên thôi mà vô tình nó quay luôn xuống là gì năm bảy giá 10 giá là mọi người đứt tài khoản xong nó mới lên lên huề thì lúc này hay lên luôn thì lúc này mọi người đứt tài khoản rồi còn gì nói chuyện nữa còn như bơm tiền vào mà xu hướng nó giảm luôn thì lại càng tông nữa nên mọi người cứ vào lại theo gì nhỉ theo những gì mình thấy thôi theo những gì mình thấy và cắt lệnh theo những gì mình thấy thì nó dễ hơn cho mọi người còn 10 người cứ đánh theo kiểu gì nhỉ à, xuống đang tăng hay là gì nhỉ đang sideways thì chúng ta kỳ vọng lắm làm như vậy em bị chết nhiều rồi em chuyên gia cắt lỗ xong rồi nó lên là do vấn đề là gì em không nắm được là cắt lỗ ở đâu ví dụ như em hay cắt lỗ là gì bay ở đây mà nó vô tình nó tụt xuống em hoảng em cắt lỗ cắt xong nó lại quay lên em là gì vào lệnh tiếp mọi người hay có bị dính tình trạng này không vào lệnh tiếp xong nó tụt xuống mọi người làm gì bồi lệnh bồi cái nó chạy xuống luôn là mọi người đứt cắt lỗ thì không đành mà gì nuôi lạnh cũng không không biết là nuôi được có hy vọng hay không thì hôm nay chúng ta gì vào HPB này chúng ta để gì ổn định tâm lý ổn định tâm lý ở cái chỗ thì chúng ta cắt lỗ có điểm và vào lệnh có điểm được chưa còn chúng ta vào lệnh hay là à, hay là chốt lỗ thì em vừa vừa nói rồi hoặc là vào phân bổ lệnh như nào thì em nói rồi thứ nhất là phải chia vài ba lệnh ra đừng có dùng cục không phải là chia vài ba lệnh là vào bập bập bập một chó đâu nha vào một lệnh nè nhỏ nè thăm dò nè cảm thấy ok ổn thì chúng ta vào tiếp lệnh nữa ví dụ như nó tăng lên chúng ta vào hoặc nó giảm xuống chúng ta gì vào hoặc là giảm xuống xíu là chúng ta vào chúng ta gì chờ nó quay lên nó quay lên ha dương chúng ta có thể vào à, mọi người phải như vậy chứ mọi người gì nếu mà nó quay xuống luôn thì cắt lỗ bao cắt lỗ khi nào nhá nói lại là cắt lỗ khi nào khi HBB báo và cái nến đó đóng lại đây nếu nó đóng à, hết thời gian ha đóng ví dụ 5 phút đóng hết 5 phút HDB báo đỏ mà chúng ta đang buy thì chúng ta gì vui lòng cắt lệnh chúng ta đừng có kỳ vọng nữa mặc dù xíu nó quay lên không tiếc đừng tiếc làm gì cả nếu nó quay luôn là mệt lắm tại vì trong phiên Âu Mỹ hay là như nào làm những cái xu hướng nó chạy rất chưa bền vững à, chúng ta lấy à, một cái ví dụ chạy bền vững ở chỗ này đi cho mọi người à, mọi người về bách test và mọi người tự nhìn nha bách test và mọi người tự nhìn à, tự nhìn cho em luôn là là là ví dụ như đang bắt test chỗ này nè để mọi người nhìn cho em là nó đang tăng mà nó giảm nè đây mọi người hãy kỳ vọng chỗ này mọi người hãy kỳ vọng tăng tăng lên nha mà nó quay đầu lại nè chúng ta hay bị dính cái chỗ này lắm đang lên mà động tự động nó quay đầu lại thì chúng ta phải hiểu một cái nguyên nhân nó là gì nó đổi xu hướng được chưa và chúng ta phải cắt lỗ chấp nhận cắt lỗ nha để để nói sơ chỗ này thôi nói sơ chỗ này cho mọi người nhưng mà mọi người gì sẽ hướng dẫn cho mọi người bách test cái công cụ này à, bách test cái công cụ này bách test xong á chúng ta mới nhận ra ờ, một điều đó là gì nên cắt lỗ khi nào thị trường đã đổi chiều nhất là chỗ này nè hôm lâu mọi người hay có ai không biết có dính chỗ này không mọi người để ý chỗ này cho em nha hôm lâu rồi mọi người có đánh sẽ biết được chỗ này là gì thị trường đang tăng lên và đột ngột gì quay đầu giảm xuống à, giảm xuống thì chúng ta gì phải cắt lỗ khi mà HPB báo lỗ bao nhiêu không cần biết nó đã xác nhận mà nó quay đầu rồi thì cắt lỗ dùng được chưa và xu hướng gì xu hướng gì xu hướng gì nhỉ xu hướng đổi chiều luôn và mọi người thấy không gồng sao cho nổi với cái xu hướng như này dạ, đúng chưa ừ. nó quay một cái một xuống ngoặt một cái quay xuống luôn và mọi người gì không thể gồng xuống được nguyên cái đoạn này mọi người không thể gồng xuống được à nó rất chi là là là là nói chung là nhiều người à, cảm thấy là sao nhà thấy à, cái cái polyurban nó không là cái gì hết nhưng mà sao mọi người sẽ gì nhiều người sẽ nhếch mép với nó nhưng mà nếu mà chống nó thì xin lỗi luôn tài khoản đi rất nhanh luôn một trăm phần trăm cái tiền cái con cái tiền của con nói cái dòng nhai lai không nói lắm à mọi người để ý cho em nè giống như con để hai dung gần nhau á đấy mọi người để ý nha khi mà làm sao nó đang tăng lên mà nó đột ngột quay đầu là chúng ta dễ cắt lỗ và đi theo xu hướng chính nhất là trong phiên Âu Mỹ trong phiên Âu Mỹ ha đấy thì mọi người làm sao nhỉ mọi người ok trong phiên Âu Mỹ á, là mọi người hay bị là gì nhà nó quay đầu đột ngột lắm và nó quay ở đây chúng ta phải xác nhận gì cắt lỗ và chúng ta gì khi nó break là nó, nó thoát khỏi inside ba nha thoát khỏi inside ba à nó rách nó rách xuống có nghĩa là nó nó nó phá bỡ quay xuống nó thoát khỏi inside ba và gì nhỉ nó báo hiệu gì HPB nó báo gì cho chúng ta biết là gì cắt chỗ này nó không HPB nó không vẽ lại nha thì chúng ta gì chịu khó về chúng ta bách test chúng ta coi lại điểm này để chúng ta gì không bị chống nguyên cái xu hướng như này khi nó quay đầu nè đó người thấy chưa mấy chục giá như này đâu có chống được tám chín chục giá như này sao mà chống nổi nha mọi người nha em em chỉ giới thiệu sơ thôi em chỉ chia sẻ sơ thôi rồi mọi người em sẽ gửi ai mà cần á ai mà cần em sẽ gửi cho mọi người và em sẽ chỉ mọi người chiếu nữa chỉ mọi người bách test công cụ à, tất cả các công cụ gì đó mọi người có thể bách test và biết người thầy mình trước đó là dạy có nhiều người học xong mà cũng chẳng biết là chỉ chờ đến tương lai và đè nó đánh mà coi là có thứ chỉ nhìn vào điểm có thứ đấy thì thực tế nó không đúng như mọi người nhìn đâu mọi người mọi người chỉ phải gì nhỉ nến đang chạy mọi người nhìn nó mới ra được và mọi người gì bách test đến điểm nào đó à cho nó dừng lại mọi người gì phân tích được chưa mọi người bách backtest mọi người gì phân tích khi mọi người phân tích bằng bách backtest đấy, nó cực kỳ quan trọng ở cái chỗ gì chúng ta gì nhìn được là tương lai nó sẽ chuẩn bị như nào chúng ta gì phân tích à chúng ta sẽ bay nè hay sell nè à, khi bay hoặc sell chúng ta gì lúc này á là chúng ta nhìn vào thấy ở bài là chúng ta sẽ SL ở đâu, sell SL ở đâu và uh, nó quay đầu như nào vào phiên Âu, phiên Mỹ. Được chưa? Còn chúng ta cứ uh, nhiều ông dạy là gì? Bài đấy, nó chỉ lên đấy, phân tích nó chỉ lên. Anh cứ đánh bài cho tôi là gì? Ở những điểm này chứ nó hồi đến đâu dây này, sợi kia hay là những điểm này còn tăng nè thì chúng ta gì kỳ vọng nó sẽ tăng lên nè. À, chúng ta tới điểm này chúng ta phải bay lên nhưng mà ai ngờ đâu xu hướng đã chiều rồi thì chúng ta không những cắt lỗ ở đây mà chúng ta buy ở đây và cắt lỗ ở đây thì cũng như không được chưa cũng như không nên chúng ta gì xác nhận cắt lỗ ở đây chúng ta sell ngược lại chúng ta lại ăn lại chúng ta lấy lại tiền yeah. rồi chị nói cái sơ cái chỗ mà mọi người hay chống xu hướng á chỗ này nè chỗ này hay chống xu hướng chỗ như này nè thấy mọi người hay đứt cái chỗ như này nè không biết đâu là điểm hồi đây là điểm hồi nè hay là đây là điểm hồi nè à, xuống hai ba chục giá nữa nè bây giờ thì nó mới hồi thì nó làm gì nữa đó thì chúng ta cứ theo xu hướng là chính ha mà HBB này nó được một cái đó là gì dẫn dắt chúng ta đi rất chi là an toàn à, dẫn chúng ta sell dẫn chúng ta buy và dẫn chúng ta đến điểm gì cắt lỗ còn dừng lời là do chúng ta à, dùng lời là do chúng ta thôi chúng ta dừng lời bao nhiêu là do chúng ta do bản thân có những người rất giờ gồng được xa mà những người không gồng được thì chúng ta ngắn rồi chúng ta nghỉ thôi chúng ta chờ cơ hội kế tiếp và không được vào vào ngay cái điểm vào lệnh đẹp thì chúng ta không vào chúng ta gì vào điểm kế kế tiếp đó là chúng ta đè chúng ta vào tiếp thì không an toàn ví dụ như chúng ta đỡ đơn giản đi điểm đẹp như này chúng ta bay thì chúng ta không bay chúng ta lên tận như này chúng ta gì mới bay và ăn được một xíu nhưng mà nó quay lại chúng ta không đành cắt lỗ thì cũng mệt lắm cứ có điểm bay chúng ta bay cái điểm cắt lỗ mà cắt và vào là vào đúng lúc nó bắt đầu diễn ra và không được vào gì cái lúc mà nó đại diễn ra rồi rất xa rồi chúng ta mới vào được chưa ví dụ chúng ta vào nè bài thì cho gì bài và gì không được gì bài linh tinh ở trên này mặc dù gì chúng ta biết là gì nó đang còn tăng tiếp đó nhưng mà chúng ta bay linh tinh ở trên này rồi nó sập xuống rồi nó xuống luôn thì sao nó không lên nữa thì chúng ta hạn chế ha ta chỉ vào bài khi bắt đầu gì khi bắt đầu xu hướng rồi CO khi bắt đầu xu hướng rồi bài khi bắt đầu xu hướng ha và sell khi bắt đầu xu hướng mọi người cứ nhìn vào đi buy sell khi bắt đầu xu hướng là an toàn cực kỳ ăn nhiều ít vẫn có ăn à, ăn nhiều ít vẫn có ăn và cắt lỗ gì ít hơn cắt lỗ ít hơn được chưa rồi chúng ta à, nói đến uh, giới thiệu sơ về HPB ha chúng ta bây giờ chúng ta nói đến cụm gì cụm nến cái này nè là em thấy uh, nói chung cũng không biết danh làm gì cả nhưng mà có ai mà ở đây nè có người học rồi à, đó bỏ tiền học rồi học cái gì break out mất tiền chỉ break out cái mất tiền thì thay vì chúng ta kết hợp chúng ta chỉ gì break out là gì phá vỡ ha khi phá vỡ chúng ta chỉ xác nhận một điều thôi khi phá vỡ này chúng ta chỉ cần là gì xác nhận nè cụm nến nè đang xoay quay nè rút chân nhiều lần ở vùng này khi nó phá vỡ lên ha phá vỡ lên và có nến đóng gì đóng một là đóng ngoài nè đóng ngoài nè thấy chưa đóng ngoài cái cụm nến này thứ nhất đây có một cây nến này cây nến này ví dụ cây nến này màu màu xanh mà đóng ngoài này thì là gì phá vỡ thì chúng ta vào gì vào lệnh đây là nói về à, có một cái cái chỗ nào đó cho nó dễ cho mọi người nhìn ha à đây đây đây có một cái cây này thấy chưa đang nè đang xoay quay ha đây đây là vùng xoay quay cho mọi người dễ vùng này là vừa dùng gì có một cây nến gì cây nến mẹ ở trong này nè thì chúng ta cũng không cần học là gì không cần học nhiều đâu nói chung là vùng này là một cái cụm nến inside ba cụm nến là cụm nến tích lũy inside ba là một cụm nến tích lũy nha thì mọi người chỉ cần là nắm được cụm nến tích lũy này thì một có một cây nến nào đó nó phá ra khỏi vùng tích lũy thì chúng ta sẽ gì bay lên nhưng mà quan trọng nhiều người á quan trọng là không biết bay lên rồi chốt lỗ ở đâu thì chúng ta dùng cái HVV này để chúng ta chốt lỗ thì chúng ta gì phá vỡ chúng ta gì bay, đóng nến nè chúng ta sẽ bay lên và chốt lỗ ở đâu vùng này vùng này ha hoặc là chốt lỗ khi gì nó tăng hoài tăng hoài đến khi nào à chúng ta chốt lỗ ở đây chứ tôi chúng này chúng ta lại không chốt lỗ ở đây mà chúng ta là gì chốt lỗ ở đây có nghĩa là sao khi nó quay xuống thì chúng ta gì chốt lỗ ở vùng này chúng ta lại không chốt lỗ ở vùng này có nghĩa là chúng ta bay ở đây nhưng mà chốt lỗ ở đây được chưa vậy thì gì chúng ta nên học cái cụm nến Isaba có nghĩa là khi phá vỡ cụm nến sideways đó cụm nến này cụm nến đi ngang nha khi này nó đi ngang là xong nó tích lũy xong nó phá vỡ ra thì chúng ta gì bay theo và chỉ chốt lỗ ở HBB phía dưới thì chúng ta gọi kết hợp giữa inside 3 và HBB được chưa Bay nè chốt lỗ dưới này khi phá vỡ gì cũng nến quay. đấy là một yếu tố tiếp tiếp theo nha đây là một yếu tố tiếp theo để chúng ta gì vào lệnh yếu tố tiếp theo nữa là gì nhỉ cản chúng ta gì xác nhận gì cản xéo nè được chưa cản xéo chúng ta vậy khi đánh trên máy tính ấy, thì chịu khó chúng ta để hai màn hình một màn hình trên thì chúng ta vẽ cản xéo một màn hình gì à, có công cụ để chúng ta gì vào lệnh cho nó an toàn thứ nhất nằm trên cản thứ hai gì phá vỡ gì inside ba mà phải gì đóng nến trên cản đóng nến trên vùng gì tích lũy và gì chúng ta SL ở đâu ở dưới HBB đây là một cái điển hình thôi còn thực tế nó không như chúng ta nghĩ đâu và chúng ta đánh phải gì nhà theo kinh nghiệm là chủ yếu và gì chúng ta phải cắt lỗ khi nó xác nhận cắt lỗ là chúng ta cắt thôi đừng có bao giờ mà bảo là nó xác nhận cắt lỗ là chúng ta đè chúng ta gồng đâu không chúng ta chờ cơ hội tiếp theo hoặc là chúng ta ăn đủ tới đây thì chúng ta nên cắt đi còn đừng có chờ nó phải à là nó phải xác nhận cắt lỗ thì chúng ta mới xác nhận giảm thì chúng ta mới cắt lỗ đâu được chưa chúng ta bài nè lên như là năm mười giá chúng ta cắt đi hoặc là năm bảy giá chúng ta cắt và chúng ta SL dưới này và chúng ta phải đo vùng SL ví dụ như từ đây tới đây là năm giá thì chúng ta phải tính được nè năm giá nếu cắt lỗ là hết bao nhiêu tiền mọi người hiểu chưa năm giá cắt lỗ thì hết bao nhiêu tiền ví dụ năm giá này cắt lỗ với vàng thì chúng ta gì 50 50 bip chúng ta cắt lỗ với vàng là 0.1 hết 50 đô nếu đánh một lót là hết 500 đô vậy chúng ta gì chia lệnh làm sao cho nó ổn thỏa ở cái vùng này ví dụ chúng ta à, 5 đô thôi thì ta vào 0.01 và chúng ta gồng gì 5 đô hoặc gì 10 đô ta gồng lên đây 10 đô thì chúng ta cắt được chưa tâm lý nhẹ không nhẹ thứ nhất là gì xác nhận tăng thứ hai là gì vùng tăng thì chúng ta gì gồng lãi cho nó tăng đến điểm chúng ta xác nhận là cắt được và ở trong phiên Âu Mỹ thì chạy mạnh thì chúng ta cứ gồng được chưa hoặc chúng ta lên năm bảy giá chúng ta cắt rồi chúng ta nghỉ đó ví dụ chúng ta có 500 đô hoặc 200 đô rồi đó chúng ta xác định chỉ ăn 5 7 đô thôi thì chúng ta về đánh không 0 một lên 5 7 đô chúng ta cắt nghỉ còn SL gì 5 7 đô vùng dưới này rồi chúng ta tìm lại điểm khác chúng ta mua lên hoặc bán xuống hoặc là sell xuống bay lên hoặc sell xuống đó được chưa thì nó an toàn hơn có điểm cắt lỗ cho mọi người thứ nhất thứ hai là nó an toàn cho mọi người đó và gì mọi người chỉ cần gì nhờ tập về cái vấn đề là gì cảm xéo nè và gì cùng tích lũy nè cái thứ hai là gì đầu lệnh theo in theo HBB và chốt lỗ theo HBB đảm bảo mọi người kiếm được tiền tại vì em kiếm được tiền nhờ HBB này em mới chia sẻ chứ còn không kiếm được tiền nhờ HBB không bao giờ chia sẻ làm gì cả nhưng mà quan trọng á là mọi người đánh khi nào đánh có nghĩa là giao dịch khi thị trường chạy mạnh hay là thị trường gì đứng im đa phần HPB là cứ thị trường chạy mạnh bao nhiêu thì chúng ta an toàn bấy nhiêu tại chúng ta theo xu hướng thì chúng ta cứ gì thị trường chạy mạnh chúng ta đánh nếu mà nó dính cái quả những quả gì à, giật lên giật xuống thì chúng ta phải bình tĩnh bình tĩnh ha chờ nó xác nhận giảm thì chúng ta ở lúc buy thì chúng ta mới gì cắt lỗ còn xác nhận đang sell mà xác nhận tăng thì chúng ta mới gì cắt lỗ còn đừng có mà thấy nó giật giật mà chúng ta đè chúng ta cắt chúng ta không vội cắt làm gì cả chúng ta cứ chờ cho nó xác nhận đi rồi chúng ta cắt rồi chúng ta đây đánh theo bài hoặc sell đối nghịch lại hoặc là chúng ta gì không đánh chúng ta chờ cho nó ổn định chúng ta đánh được chưa vậy thôi còn mọi người đừng có mà hoảng loạn đây là cái cách mà chúng ta chống hoảng à, chống tâm lý không tốt đấy khi giao dịch đấy thấy nó chỉ vụt lên vụt xuống rồi chúng ta hoảng rồi chúng ta cắt mất được chưa chúng ta cắt mất thì chúng ta lúc này gì làm cho là gì nhà chúng ta cắt nhiều lần à, tài khoản nó giảm mọi người cứ nhìn như chỗ này đi mọi người vào gì đóng nến mọi người gì sell xuống à thế nó giật tới giật lui giật tới giật lui người ta không an toàn chúng ta gì sợ nó tăng lên thì thôi cái bây giờ chúng ta chấp nhận đi đó ở đây 6 giá nè à, 60 bip này chúng ta gì chốt xác nhận trả lời gì chỉ cần mà lên vùng này mà báo bài thôi chúng ta gì cắt lỗ an toàn chưa còn nếu mà nó chạy lên tới đây chúng ta bồi thêm lệnh nhỏ nhỏ trên này nữa nó lên thì chúng ta cắt hai lệnh bỏ còn nếu nó xuống thì sao cứ để cho nó xuống thôi cảm thấy lời thì chúng ta gì cắt một lệnh đi và một lệnh gì cứ cắt một lệnh dưới một lệnh trên chúng ta gồng và nó xuống thì tới đây thì chúng ta cắt lệnh trên cũng được không sao hết đấy là cái cách mà chúng ta vào lệnh chia nhỏ khối lượng ra à, chia nhỏ khối lượng ra và gì SL theo gì HVB thì nó an toàn hơn à, và chúng ta chỉ cần gì nhỉ à, học cái cụm nến cụm nến thì chúng ta tự học thôi tức là chúng ta chỉ nhìn vào nè những lúc nó đang xoắn như này thị trường nó đang đang co thắt lại như này nè chúng ta gì chờ một cơ hội giảm hoặc một cơ hội tăng đúng chưa từ trong m năm này nè nó co thắt như này lại co thắt như này lại mà nó tăng lên tăng lên nữa thế nó tăng lên thì làm sao bay bây giờ bay ở đây rồi chốt lỗ cũng khó ha thì chúng ta cứ mạnh dạn đi vào M1 chúng ta gì bài lên và chốt lỗ theo M1 nếu nó xuống nó tăng mạnh thì cũng được vài giá ở đó. ví dụ 4 năm giá hay là 3 4 giá ở đây thì chúng ta gì lãi được 3 4 giá đó thì chúng ta gì rút túi chúng ta nghỉ được chưa còn nếu như nó giảm xuống chứng tỏ là gì nhờ thị trường này không muốn tăng và tích lũy ở đây nè tích lũy ở đây nè thị trường này không muốn tăng lên nữa đang trong vùng tăng như này ờ, trong vùng HB tăng lên mà nó lại tích lũy nó giảm xuống như thế ta sell thì là tỷ lệ ăn rất cao em tại em đánh nhiều rồi nó sẽ có kinh nghiệm thì mọi người phải chịu khó bách test và mọi người nhìn thị trường thay vì mọi người ngồi mọi người nghĩ mọi người kéo thị trường này coi thì không có nhiều khi đến đây nó đấu cho coi nữa đâu thì mọi người coi làm sao được à, thì mọi người bách test trong khi đấy mọi người có thể gì à, dùng dùng à, cái cái cái khả năng của mình phán đoán thị trường tiếp theo là nó sẽ như thế nào nó nằm như này bách test thì nó sẽ nằm như này mọi người gì à chúng ta vào lệnh bằng đầu bằng bằng miệng thôi bài nè à, tụt nhẹ thì chúng ta bài nè bài gì chúng ta đo nè à, cắt lỗ ở đây rồi bốn giá năm giá chúng ta gì cứ vào lệnh đi chúng ta gì à, sẽ TP bao nhiêu giá đó rồi chúng ta gồng ha gồng gồng đến điểm nào à, tới điểm này chúng ta cắt một lệnh và gồng một lệnh rồi nếu một lệnh đó mà HPV báo sell là chúng ta gì cắt lỗ hoặc cắt huề hoặc nói chung là chốt bỏ thì chúng ta đã lời được một lệnh và một lệnh gì huề thì nó là lời còn nếu mà chúng ta xác định nó tăng tiếp thì chúng ta chờ nó tăng lên và chúng ta cảm thấy gì lực nến không có mạnh nữa rồi không an toàn nữa rồi chúng ta chốt nghỉ được chưa vậy vậy là chúng ta chỉ trao đổi ở đây là một là vấn đề gì tích lũy inside 3 hai là vấn đề gì về cản cản thì mọi người tự học thứ nhất là gì lên mạng chúng ta có học nè cản xéo nè thấy chưa cản xéo nè đó chúng ta gì khi phá vỡ như này chúng ta gì an toàn chúng ta xéo xuống ta chốt lỗ phía trên này ha và chúng ta gì trung thành với sale có nghĩa là gì chúng ta chỉ chờ sale khi nó phá vỡ như này thì chúng ta chỉ gì chờ sale thôi và báo sale thì chúng ta sale và SL ở vùng trên này tôi báo sale một lần lỗi nè thì chúng ta làm sao sao nhỉ cắt lỗ cắt lỗ thì ở à đây đây chúng ta cắt lỗ thì sao thì thôi chứ sao nữa thì chúng ta chờ gì nó phá vỡ rồi thì chờ một điểm tiếp theo chúng ta vào entry tiếp ta vào lệnh nè giảm xuống chúng ta lấy lại số tiền này hoặc là lời thì chúng ta lời một xíu mà cảm thấy không an toàn thì chúng ta gì chốt hôm đấy nghỉ hoặc là chờ điểm tiếp theo chúng ta vào ha còn đừng có bị cuốn lên ở thị trường nếu mà nó đảo chiều quay lên thì cứ từ từ ha nó đảo chiều lên thì cứ từ từ chờ nó báo thì chúng ta cắt không báo thì chúng nó sẽ giảm nữa HPB nó được cái hay như vậy đó nó lên vùng này mà nó không báo nó giảm tiếp à chứ đừng có mà hoảng được chưa nó báo thì chúng ta cắt không báo thì thôi ha chứ chúng ta đừng có hoảng à, nhất là cái tâm lý những người là vào đây là nhồi tiếp mà nhồi mà nhồi theo kiểu gì nhỉ không biết là còn giảm hay không cứ ngồi khấn thôi à, khấn nó giảm đi giảm đi à, hoặc là gì đừng có tăng nữa đừng có tăng nữa nhưng mà thực tế thị trường mà nó mà đã tăng thì làm sao mà chống được nó tăng lên đây nó tăng lên đến đây thì đảm bảo luôn không cắt nó tăng nữa còn ví dụ như là đến đến đây chúng ta đã biết rồi chúng ta gì chốt là không bao giờ ăn hận không bao giờ ăn hận một xíu nào hết giữ được tiền đã rồi tính vụt xuống cái thì là gì ngon lành à, và nếu tăng lên thì chắc chắn chúng ta cắt đã đúng nó tiếp diễn xu hướng tiếp thì chúng ta chỉ là vào tiếp rồi chỉ có chết thôi không bao giờ mà mà mà mà cứu lại được đâu đấy là minh chứng là là mình đã trải qua rồi đúng không ở đây mà chưa ai trải qua là chưa nói đấy cả cái em em phải đứt rồi cả trăm lần rồi và tới ngày hôm nay thấy HBB này em thực sự là là rất rất chia là thích với lý do là gì nó đã giúp mình vượt được cái mà lâu nay mình chăn trở đó là gì không vượt qua được gì lòng tham mà không vượt qua được gì nhỉ cái điểm cắt lỗ chuyên gia gồng đứt tài khoản này thôi bây giờ là mình làm sao có điểm cắt lỗ rồi à, mình có điểm cắt lỗ rồi mình có kinh nghiệm trong thị trường rồi thì mình gì an toàn cực kỳ nha đấy thì bây giờ chúng ta chỉ trao đổi là về gì nhỉ mọi người chỉ nói về cái cục nến ba nè mọi người nha nghe nè để lên mạng mọi người tìm hiểu thêm là em chỉ nhắc lại thôi hbb thì là một cái công cụ à, một cái công cụ công cụ này để xác định xu hướng nó là như in à, Bollinger nhưng nó hay hơn Bollinger nó là gì làm chúng ta vững tâm lý còn Bollinger Band á, nó sẽ đảo lên ban trên đảo xuống ban dưới làm chúng ta gì hoảng loạn tâm lý còn nó là một indie được có sẵn nó sẽ gì giúp chúng ta vững tâm lý là gì xác nhận rồi chúng ta mới cắt lỗ xác nhận rồi chúng ta mới vào lệnh được chưa HB nó được cái điểm ưu điểm cho đó các ừ. polymer ban chưa được cóp là nó ở chỗ đó nha còn khi nó dạ, được dạ, cóp dạ, rồi anh hơn điểm đó thứ nhất là nó giúp chúng ta vững tâm lý thứ hai là giúp chúng ta có điểm cắt lỗ à, chốt lời thì uh, tùy ha còn điểm cắt lỗ điểm vào lệnh điểm entry á tốt giúp chúng ta thôi mà chúng ta đã vào á, là vào từ lúc nó mới bắt đầu hình thành còn không được vào khi nó đã chạy quá xa rồi nha rồi thứ nhất là là về HPP thứ hai là về cụm nến inside bar nào mọi người ghi vào đấy hoặc là như nào để mọi người tự lên mạng tìm hiểu à thứ nhất là cụm nến inside bar có nghĩa là gì vùng tích lũy mọi người lên mạng sẽ có mọi người gì học ở trên mạng cái này trên mạng nó nói tỉ mỉ hơn em mất công em ngồi nói nhiều được chưa lên mạng mọi người học cho em nè cụm nến inside bar thứ hai là về gì trên line mọi người nghe rõ chưa HBB Inside Bar, Trendline. Rồi, ba cái kết hợp thôi, kiếm được tiền không kiếm được tiền thì thôi nghỉ đi đừng lánh forex nữa cho à. nó à. mệt thực sự là như thế nếu không kiếm được tiền thì nghỉ đi đừng có đi học thầy bà gì hết cường này đã bỏ rất nhiều tiền nó đi học rồi và chưa có ai mà thầy nào mà kiếm được tiền cả thầy toàn cháy thôi thế thì kết luận là gì thôi thầy trò chúng ta gì chẳng kiếm được tiền chúng ta làm IB thì thì được thì thôi à, chúng ta xác định vào thị trường này là một người kiếm tiền một người kiếm tiền chứ không phải là một người mà vào đây ăn trên đồng tiền xương máu người khác thì chúng ta đừng nghĩ đến cái chuyện mà đi học nhiều làm gì cả nếu trên mạng mà kiếm được tiền thì làm sao nó đã không mất công cất công dạy cho mọi người làm gì nhưng mà em chia sẻ ở đây là em chia sẻ cái em đã kiếm được tiền nhờ nó à, mọi người chỉ cần là HPV chờ chờ anh hỏi chút anh à, rồi, rồi. vào hơi muộn tí cái HPV dạ. là cái Ờ, mình vào trading view xong rồi mình tìm cái uh, ờ, HBB hàm. trong trading view là không không biết em không biết có có cài vào được không tại lâu nay em không dùng H trong trading view anh à, nó là một nó là một indicator được code bên ngoài à. được, viết riêng á dạ à, thế riêng. bây giờ thế thế bây giờ muốn sử dụng cái này thì bây giờ anh phải làm cách em nào gửi cho anh cái ờ, cái rồi. HBB này, à. cái gì này à. Xong, rồi, cài rồi. Cái... à rồi rồi đơn à, đơn giản vậy thôi chứ còn cảm ơn anh. dạ chứ còn uh, trên trading view thì hình như công cụ đấy không biết đúng rồi không có anh vừa tìm mà không có anh vừa à, không có đâu cái này là được dạ. code riêng nha được code à, dạ, riêng rồi, dạ. rồi. ngày xưa thì thì nó nó bán đó ngày xưa nó bán đó ngày à. xưa em em chơi chơi bo nó bán này em mua nè nhưng mà mà ờ, ờ, anh, nhưng anh mà lại thấy cái này thì nó, nó. À. anh thấy cái này thì nó lại gần giống như cái xa uh, ờ, parabol anh à, giống giống xa nhưng mà nó hay hơn xa cái chỗ xa xa rất nguy hiểm anh nó vẽ tới vẽ à. lui nhiều lắm à rồi rồi, rồi. Đúng nếu rồi, mọi người đúng dùng rồi. xa ấy xa hơi bị rối xa ấy, thì ừ. thì à, mọi người dùng xa thì thì nó nói chung là cắt lỗ nhiều lắm anh cắt lời cắt lỗ à. nó liên tục đi nó không an toàn à. chứ rồi, không rồi. em có in đi xa nha mọi người nhưng mà nó không an toàn đó nên em rồi. không có, có, có có có hôm, giúp hôm, mọi người những cái vấn đề hôm đó. nay ờ, em nói thế này là ờ, lần đầu tiên nghe thấy cái ờ, indicator này đấy <laughs> chưa à, bao giờ à, được nghe từng thấy cả có một dạ. người từng có một người chơi cái này họ chơi chơi online nha nha nha anh họ ừ. chơi online và họ đã kiếm ừ. được tiền nhưng mà sau này họ đóng cái kênh mất rồi yeah. à, họ một cái một cái anh đó em thấy anh ấy sử dụng công ừ. cụ này lâu rồi hai ba năm trước cơ anh ấy sử dụng công cụ này và anh đánh like trực tiếp luôn hầu như ừ. em chưa thấy ai đánh like ngoài anh đấy đánh like theo công cụ dạ. này và một ngày anh kiếm dạ. tài khoản 20.000 hay sao một ngày anh kiếm năm bảy trăm rồi anh đóng anh nghỉ sao đấy yeah. Dạ. đó đúng rồi nhờ vào công cụ này anh kiếm được rất nhiều tiền nhờ vào yeah. công cụ này hay quá nhỉ nhưng mà ngày đó thì em lại ừ. Ờ, em lại lại không có hiểu cái vấn đề về forex em toàn đánh bo thôi ừ. và sử dụng công cụ này thì em lại kiểu như là mình chưa mình chưa có chưa, cái gì đó gọi là chưa có kinh nghiệm là, sử dụng dạ đúng rồi chưa có kiến thức nhiều về về về thị ừ. trường ấy, nên mình đánh cũng sáng lắm nên không có dùng ừ. tới ngày hôm nay em lôi ra thì em được thấy nó rất hiệu quả và kiếm được tiền ừ. với lý do là gì nó giúp mình không chống xu hướng ha đang tăng như này dạ, đâu dạ. dạ. chống không? anh chờ bao giờ mà nó <laughs> giảm mình mới chống đúng không ừ. à, đấy ví dụ em đơn giản đi đây có phải như này không anh vào ừ. anh, anh chặn đầu ở đây đúng không ừ. đúng không anh chặn đầu ở đây đúng không anh chặn ở đây đúng không à, làm mà hên thì ăn không hên thì nó xuống nữa còn vào ừ. đến đây mới chặn thì sao nó vào cái mức kiểm soát rồi thì chúng ta làm sao nhỉ ăn ít ừ. nhiều không biết hay là lỗ ít nhiều không biết thì nó là rủi ro nó thấp đúng chưa ừ. và ừ. chúng ta gì nếu sell ở đây chúng ta gì ăn ăn ăn dày à, luôn không nhiều à. ít thì do do anh thôi hay do mọi người thôi ừ. gồng được bao nhiêu thì mọi người gồng còn em thì em ừ. không có chịu trách nhiệm về gồng tp ha thì đây là chỉ là một cái mức độ chia sẻ thôi chúng ta không thu phí ừ. chúng ta ừ. không làm gì hết chúng ta không phải là à, một người thầy một người trò hay là bất kỳ gì hết ừ, chúng ta ừ. chỉ chia sẻ kinh nghiệm kiếm tiền đó dạ, dạ, dạ. rồi, rồi, dạ, cảm ơn em dạ có tiền thì mọi người tự giữ ừ. mà em đảm bảo kiếm được tiền nếu không kiếm được tiền thì thôi đánh làm gì nữa còn đây ta đầy ừ. người có tiền nó đi học với cả bản thân em bỏ tiền đi học nó không có đem lại giá trị gì hết và tiền em cũng vứt đi thôi ừ. ừ. đổ sông đổ biển cho nó vui thôi chứ còn thầy mà kiếm được tiền thì nó nói thật một người mà kiếm được tiền kể cả nó đây nó chỉ là một cái indie và mọi người có thể code thì làm sao nhỉ nó không phải là ừ. một cái phương pháp gì cao siêu cả thì ừ. gì nhỉ dạy nó cũng chỉ mang cái tính chất là gì nhỉ giúp đỡ nhau kiếm tiền thôi ừ. còn còn ờ, thầy dạy thì cũng chỉ là những cái uh, uh, nhiều ông xưng là 15 20 năm thực tế nè 15 20 năm không có đâu thị trường này mới ừ. về đây mấy năm thôi còn bao nhiêu năm trước ông đang làm cái nghề gì đó đó chứ ông ông không có bao giờ ông nằm trong cái thị trường này mà không đâu chứ ừ. đâu em em em rồi rồi đúng rồi Đấy, thì em, em mới cho, nói cho... Đừng, tin. đừng có tin nhiều quá mê muội nhiều quá ừ. chúng ta cứ thực tế đi chúng ta thực chiến đi em Đấy. cho anh hỏi một chút là dùng cái dạ. HPP này thì uh, theo như kinh nghiệm của em ấy nếu mà vâng. cứ có tín hiệu mình vào theo tín cứ hiệu có tín hiệu vậy, vào nhưng vào mà sao tín nhưng mà từ từ em nói đã rồi. Dạ, nhưng mà dạ. chúng ta phải kết hợp được một cái nè insight ba nè và gì trendline, dạ, rồi, trendline. Thì, à. dạ thì nó an toàn lắm anh đây nè em ví dụ ừ. đơn giản thôi nha anh lên anh học cản đi anh học rồi, cản cho, đi. Cho, phải cho anh cản à. không đó rồi. để phải cản không thì chúng ta làm sao rồi. trong vùng giảm chúng ta gì ưu tiên gì ừ. nó đơn giản là trong vùng giảm chúng ta ưu tiên gì thôi sell ưu tiên sell HPV đang ưu tiên sell chúng ta gì sell sell rồi. và nó qua vượt qua cản đấy thì mình lại coi như là hai cái tác động mạnh vào nhau à, dạ. cộng hưởng Ê, bây giờ nha dạ xeo, xong rồi chúng ta gì kẻ một cái xéo nè ừ. nói vậy chứ mà trong phim Âu Mỹ cái chỗ này kinh khủng lắm anh thấy nha ừ. anh thấy không những cái chân nến nè cản xéo ừ. là phá là chúng ta vào gì M1 ừ. dạ à, em nói ở đây thì như vậy thôi nhưng mà anh vào M1 thì anh sẽ xem là gì ừ. à nó ăn mấy giá nha đó nó ăn mấy ừ. giá bốn năm giá sáu bảy giá ừ. gì đó chúng ta gì SL nó gì cực thấp chúng ta ừ. vào một chúng ta gì đánh kỳ phá vỡ chúng ta sell xuống và chúng SL phía trên này ừ. tức là như như vậy là nó, nó nó vừa là tín hiệu HBB vừa là vừa phá là... trên line đúng rồi chính đúng xác rồi, đúng rồi đó hai cái cùng một lúc và dạ, đúng rồi. cho mình tự tin mình sell hơn dạ đúng, đúng rồi không? Ừ. dạ kết hợp là ừ. kết hợp như vậy chứ em không có khuyến khích là kết hợp kiểu gì hết à, à rồi, chúng ta rồi, đừng có bao siêu quá làm gì nên em mới nói là tập trung vào gì à, ừ. inside ba có nghĩa là cụm nến tích lũy à, inside ba là một cái cụm nến tích lũy có nghĩa là một cái cây nến mẹ có nghĩa là một cái cây nến giảm mạnh nè hoặc là một cái cây nến tăng mạnh mà trong đó là những cái vùng cứ đảo tới đảo lui trong vùng đó thôi nhưng mà chúng ta gì đã được học ừ. rồi ừ. thì chúng ta sẽ biết là giao nhà khi phá vỡ ra nó đi rất là mạnh ừ. ừ rồi, mà anh biết SL ở đâu không đúng không nhỉ? SL à, ví dụ như biết. cụm nến như này cụm đến như này đi em nói đơn giản đi cụm đến như này bài phá vỡ bài nhưng mà nó phá vỡ giả đi làm sao nó lại quay lại thì lại chúng ta thường lại. À? là sao SL ở đáy nè ờ, SL ở đáy đúng rồi à, thường đúng không? là vẫn như vậy ờ. dạ, nhưng mà thị trường nó nó làm sao nhỉ nó hay giết chúng ta ở cái tâm lý là sao nếu mà nó quay lại cái nó, nó thủng đáy hoặc là gì nhỉ chúng ta hay là gì ừ. SL xa qua đáy là hoặc là chúng ta gì ừ. cái tâm lý chúng ta là gì đầu tiên là SL sau đó là sao nhỉ không SL luôn ừ, ừ. anh anh có hiểu ý em không cái tâm lý á là SL ừ, ờ, ờ, xong ờ. không SL luôn có nghĩa là gì phá vỡ ừ, nhẹ dạ. rồi lên đó mà đó ừ. đó hiểu như vậy đó yeah, dạ, thì dạ. nó phá luôn thì chết nên em mới ừ. muốn là ngày hôm nay là học cũng đến xong rồi chúng ta kết hợp để ừ. chúng ta gì đánh vào chúng ta không bị nó cuốn vào thị trường chuyên gia là gì chúng ta ở ngoài thì miệng thì nói hay lắm nhưng mà vào lúc đánh thì không có hay đâu ừ. ông nào cũng thế hết vào miệng thì nó rất chi là hay à chỗ này buy nè nhưng mà đó là buy theo ý ông là nó lên luôn đó chứ còn nó quay xuống thì ông tính làm sao ừ. đúng không nhỉ ông có ừ. có can đảm nói người ta là cắt lệnh đi không hay là cho ừ. nó tới đây rồi nó vừa vụt xuống đây cái ông kêu cắt lệnh đi cắt lệnh đi nhưng mà cái gì HBB nó mới báo chứ nó chưa chốt nó chưa chốt cây nến ừ. thì chúng ta không đóng lại có những cây nến nó vụt xuống là nó à, à, cho anh hỏi một chút là phải đợi cho đóng cây nến rồi mình mới đúng rồi đóng cây nến chúng ta mới vào ngoài lại. việc hắt ngoài việc nó báo ra thì mình phải đợi đóng nữa đúng Nên rồi chúng ta mới vào có nghĩa là gì đóng nến nè HPP báo đây nha em thử nha ba đúng không đóng nến đúng không rồi. Dạ. anh dạ đóng đến cây nến đẹp nè rồi. Dạ. nến đẹp nha tăng đẹp đóng nến chúng ta gì có HPP báo gì bài chúng ta vào gì bài nhưng mà lúc này á cái ban đầu mới vào em em có nói là về giờ giấc đúng không ạ ừ cái lúc đầu anh có nghe là về à, nên được khuyên Âu Mỹ thời gian cây H1 H4 không vào đầu à, giờ H1 à, thì càng tốt ừ. à rồi rồi rồi, rồi. đầu giờ Tức H1 nên, thì càng tốt ý em đang nói đầu đến giờ của H1 dạ em đang nói đến độ tăng ừ. tăng trưởng ấy. ví dụ như là mình đơn giản ha một phiên chợ anh với em cùng đi chợ ừ. đúng không thì ừ. à, em tới 5 giờ cũng là là một cái phiên chợ kéo dài 3 giờ 3 tiếng đồng hồ nhưng em tới lúc 5 giờ thì em mua được đồ tươi đồ ngon và gì em à, ngồi em lựa được còn anh tới lúc gì lúc 7 giờ thì anh gì không lựa được cái gì ngon cả cứ thậm chí là ôi thiêu cơ rồi đấy thì có phải là em vào đây là lúc là mở cửa lúc H1 là mới 5 phút thì em vào bay được chưa em vào bay ở, ở lúc 5 phút nhưng mà làm sao của cây H1 còn anh là gì vào lúc 55 phút là gì ở tận trên này luôn anh bay ở trên à, này rồi, rồi. tụt xuống cái này coi như là một là anh ừ. chốt lỗ hai là anh chốt huề hoặc gì nhỉ anh chốt lời trong ừ. gì trong tâm lý ừ. không được tốt ừ. đó thực nói, là ờ, đi mua chợ buôn cho mọi người cùng nghe dạ đấy hiểu, là hay hiểu, ở cái chỗ là, là gì nhỉ chúng ừ. ta phải học inside ba trên line và ừ. nhìn vào ừ. cái giờ mở cửa của H1 H4 giờ chuẩn bị mở cửa và đóng cửa của H1 H4 để chúng ta gì nhỉ tránh cái trường ừ. hợp mua lúc trên hết giờ trên cao à, ừ. và gì bán lúc hết giờ dưới thấp chúng ta hay bị về đu đỉnh à. đấy là cái vấn đề đó đó dạ à, rồi, rồi. đây là cái kinh nghiệm mà cái này là kinh nghiệm còn không ai mà mà mà mà nói cho chúng ta hiểu hết mà chỉ là cái kinh nghiệm của em hay thực chiến thì em thấy như thế là ừ. nó cứ đầu giờ mở thì càng tốt chúng ta gì thấy vùng mua tốt là chúng ta vào là đảm bảo mọi người luôn nó sẽ do dự ở đó một lúc rồi nó mới đảo đi đâu nó mới đảo nó mới tăng Rồi. Vâng. luôn hoặc là giảm chúng ta cắt lỗ cũng không bao nhiêu cả nha em Đó. Dạ. anh hỏi thêm là, là với cái ờ, indicator HBB này thì nên sử dụng nó ở M15 mà hay là M bao nhiêu ừ. thì nó độ chính xác nó cao hơn à, nhưng mà với anh thì anh hay ờ, hay chơi ở khung thời gian nào anh Dũng nhỉ à, anh thì thường thường là anh cứ 15 30 thôi 15 30 rồi anh đánh ở tiền tệ ừ. hay là vàng? Thực ra anh đánh thì <laughs> chưa chưa có cái nào có lợi cả chưa có lãi rồi, cái nào vậy, cho nên là thì... lúc thì lúc thì nhảy vào vàng thì một thời gian chán chán rồi lại nhảy nó lại khó phân tích anh dạ nó khó à. phân tích tại vì tiền á ví đánh tiền tệ em nói đơn giản đánh tiền tệ ha thì nó có ừ. à, úc này mỹ này đúng không ừ. à, rồi bảng anh này à, chấm chấm chấm à, nhật này nói chung nhiều thứ lắm thì anh phải phân tích này ừ. à, về tiền tệ thì anh phải phân tích tin tức từng cặp tiền một của các các biến động của ví dụ như kinh tế nước đấy là như nào thì anh phải phân tích ra thì anh mới mới theo nó được chứ đúng không rồi ừ. anh phải à, phân tích như Mỹ Nhật là hai cái kinh tế đang có vấn đề đối lập nhau hay trùng nhau để cho cùng đi lên mạnh hay là gì giảm mạnh thì anh mới là ừ. đánh chuyên cái cặp đó thì anh ổn hơn là anh cứ vào ừ. ra cặp này cặp kia thì anh coi tín hiệu nó không đúng tại vì á nó phải ăn theo tin ừ. nữa nên em khuyến khích ừ. một là đánh một cặp thôi Dù nếu gấu, nếu hoặc là anh hỏi à. rồi anh hiểu nếu mà giờ mà cứ đánh cặp vàng mà đánh theo cái ừ, H ừ, chỉ số này thì là rồi. nên nên nên đánh M15 hay là MH1 hay là như nào? À, nên nên dùng em, cái khung thời gian em, nào thì nó chuẩn nhất mà em đã chuẩn nhất mà để kiếm ra tiền nhất đấy thì ờ, với với anh Dũng thì vàng anh Dũng sẽ chốt ở khoảng là bao nhiêu giá có nghĩa là bao nhiêu bip thường ờ, anh thì anh cứ không có chốt như vậy mà anh cứ chốt gấp đôi so với lại stop loss r stop r là hai một ờ, à, cứ hai một là, chốt thôi là hai hai một đó cứ em đơn giản chỗ này đúng không anh vào lệnh ở đây đó đó nếu anh vào ở đây thì rồi, nếu anh vào là đây. stop not ở đây thì nên đúng đây này là đó, ở đây rồi rồi là ở đây đúng, đúng không thì đấy đấy tầm đó. đấy là chốt rồi cảm thấy nó được gấp đôi này chốt rồi ba là chốt rồi bốn rồi năm nè rồi nhưng nhưng mà theo em ấy thì uh, anh đánh như vậy á, thì thì xưa giờ hay có vấn đề là quét top lót anh Dũng ừ. nên em em không, nhưng mà nếu nếu như mà bây từ giờ trở đi mà biết cái chỉ số HBB này rồi thì lại không thì không bao giờ kéo không kéo tóc lót làm gì cả mà ừ. mình chỉ cắt lỗ khi nó báo thôi thì nó an toàn hơn ừ. cực kỳ tránh ừ. cái ờ. trường hợp quét thôi dạ nó hay mấy ông tin hay ra chơi quả xuống là rút chân lên đó mà nhờ ừ. HPP này ta né được những cái quả đấy có nghĩa là ừ. những ông ấy thả chân xuống một cái ông sẽ rút chân lên liền thì ừ. nếu mà chúng ta gặp top loss là chúng ta sẽ bị quét SL quét top loss ừ. rồi nó rút chân lên thì chúng ta thôi là ừ. chúng ta ừ. hay bị dính quả đó chúng ta vào lại hay bị đảo chiều nữa là chúng ta ăn hai ba quả một lúc ừ, quả lỗ một lúc thì chúng ta hay bị tâm lý ừ. như vậy thì chúng ta chỉ cắt lỗ khi nó báo thôi thì thì anh cũng vào đây và anh chốt rr là tùy anh hai ba bốn năm gì đó dạ đó là Rồi. tùy anh là lúc này á còn khi nào khi khi nào mà nó báo tín hiệu xuống nó báo tín hiệu đỏ là sell à. thì lúc đấy mình cắt lỗ à dạ đúng rồi nếu anh đang buy à, rồi rồi à rồi rồi, rồi. Đấy đúng không anh đang gồng anh đang gồng lên tới đây mà mà tự nhiên là nó quay xuống nó báo thì thôi cắt thôi chứ làm gì nữa một à, rồi rồi, rồi. như vậy là như vậy là mình như vậy là mình như vậy là mình canh thôi có dạ đúng rồi chủ yếu là kiếm tiền mà kiếm tiền mà mấy ừ, ông lại cứ bảo là rồi. đặt lệnh rồi đi chơi thì thôi đi thị trường mà ra ừ. biết nó chạy như nào mà đặt lệnh đi chơi được đó rồi, mới cả em đang thấy mấy ông chơi... chuyên ví hiệu đặt ờ, à, đặt mà đặt làm sao nhỉ đặt limit thì còn được chứ mấy ông lại chơi cái bài là đặt gì á anh, anh anh Dũng hay có thấy mấy ông là chơi đặt bài thì nhà bài ở đây cái SL ở đây cái đi chơi không đó đúng anh anh anh thấy ờ, nó rút mất à, dạ. anh thấy Má mọi thì... Dạ. người ờ, trên mạng hay dạy như vậy thì nhưng mà có ai kiếm à, được tiền đâu mà họ dạy đúng mà rồi, họ kiếm được tiền đâu đúng rồi đúng rồi có khi nào à, nếu kiếm được tiền, thì dạy theo kiểu lý thuyết anh Dũng à, dạ, thực rồi. tế đối với em là như vậy đó ừ. chứ em kiếm được tiền đúng rồi anh ờ, anh cũng nghĩ anh cũng nghĩ là nếu một người mà thực sự mà chơi cái này kiếm tiền giỏi thì người ta sẽ không có quan trọng nhiều về cái IP hay biết gì nữa đúng ừ. không wow, mà với lại là anh anh cứ sàn anh cứ những cái chuyện dạ, đấy dạy thì á, dạ. anh nghĩ là dạ dạy á, dạ. mà cầm số tiền một hai trăm ra đánh ấy, thì đối với em tâm lý nó cực nhẹ đưa cho ông một hai nghìn đánh cũng là cực nhẹ nhau đưa cho ông một hai chục nghìn ông đánh đi rồi ông sẽ thấy cái tâm lý nó như nào chưa ừ. ai mà vượt được cái tâm lý mấy chục nghìn đâu anh Dũng ạ ừ. mấy chục nghìn chưa chưa mấy ai vượt được tâm lý đấy đâu chuyên gia ừ. đánh đứt không à đứt tài khoản là chủ yếu ừ. ông giỏi cỡ nào giỏi à tài khoản 100 đô đâu ông hay ôn nên là vô vài chục nghìn ông cũng hay chơi bài là ôn lắm đấy ừ. ví dụ như là ông cứ tắt tay thôi là vô đó hay hay bị cái vấn đề đó ông cái phương pháp của ông là gì à 100 ăn 5 600 nhưng mà đứt là đứt còn trăm thôi Ông ra vô ừ. hai một hai ba chục nghìn là sao nhỉ ông cũng cái tâm lý đó thôi cái tâm lý nó hay bị giết chết là gì nhỉ ông không có điểm cắt lỗ cho một hai trăm thì cắt lỗ làm gì điểm nào mà cắt ừ. lỗ trong ta học những cái cái cái cái kiểu đó là hay bị dính là à. chốt lỗ hết tài khoản nên em cùng kinh rồi. em muốn hướng mọi người ngày hôm nay là mình đầu tư là gì nhà có những người đầu tư rất nhiều nhiều tiền anh Dũng có tiền chẳng hạn anh Dũng có một chục hai chục ba chục hay năm chục k Dũng bỏ tiền vào mà anh Dũng không có điểm cắt lỗ không là gì nha đánh lúc xu hướng kết thúc mất tiêu chỗ này là xu hướng nó đã kết thúc rồi mà mấy ông làm gì Dubai vô bắt đầu nhồi lại bay lên với kỳ vọng là đang còn tăng hoặc là gì chặn lúc nó đang giảm như này đó chúng nó đang giảm như này là cực kỳ nguy hiểm lúc nó nó đang giảm như này nó giảm về tới đây là chúng ta hãy gì có một cái cái kỳ vọng chúng ta bay còn chúng ta gì đã xuất hiện thì chúng ta sell xuống cho nó an toàn đó tại lực nến mà chúng ta đi là hầu như đi theo lực nến còn đánh ở những cái à, cái khóa học hay là những cái à, nói chung là tất cả khóa học hầu như là một là đánh breakout nè hai là đánh gì điểm hồi nè anh Dũng có để ý không hay mọi người có để ý là khi chúng ta học là chúng ta hay bị cái vấn đề là gì nhỉ à, đánh là thầy sẽ dạy là gì à hồi về điểm nào chúng ta sẽ bay lên nè đúng nhỉ hồi về điểm nào chúng ta sẽ bay lên và gì break out chúng ta sẽ gì bay lên breakout. đó đúng rồi có nghĩa là phá vỡ cung inside ba chúng ta sẽ gì bay phá vỡ cung inside ba chúng ta sẽ sell hoặc là gì à nó nó nó hồi về điểm à, ví dụ như sợi uh, MA 200 hay là này kia chúng ta sẽ gì ừ. ở chặn đầu ở đó đúng chưa nhờ nhưng mà đối với em thì ừ, em thấy như vậy nó cũng hên xui quá ừ. thà là chúng ta hên xui có tiền còn hơn chúng ta hên xui bằng cách là chúng ta gì vào xong chúng ta không biết chốt lỗ ở đâu ai chẳng biết là tới sợi MA 200 là chúng ta gì buy sell nhưng mà quan trọng là anh chốt lỗ ở đâu thôi em không ừ. có đề cập tới là sai mà em không để đang đề cập tới là chốt lỗ ở đâu đó và chốt lỗ kiếm được tiền chứ còn chốt lỗ mà không kiếm được tiền thì nó cũng khó được chưa em ơi nhưng mà dùng cái chỉ số HPP này thì ờ, cái ờ, nếu mà tuân thủ tuyệt đối theo thì cái xác suất nó được khoảng bao nhiêu phần trăm đánh 100 lệnh à. thì sẽ trúng được bao nhiêu lệnh đúng hướng được bao nhiêu lệnh bây giờ em em à, không có xác nhận là trúng bao nhiêu lần đúng không một ngày anh Dũng chỉ cần canh cho em canh cho em đánh hai ba lần thôi và có anh cái anh ừ. Dũng nghỉ thì là ừ. là trong ngày đó nó là anh Dũng đã là gì 7 với 80 phần trăm là lãi rồi ừ. anh em hay cái tình trạng như này là anh Dũng nè em hay đánh theo kiểu này ha anh em mình chia sẻ với là giữa anh và em và mọi người ha đó là gì khi em xác nhận chuẩn bị đánh là em phải tâm lý một hai lần chốt lỗ chẳng hạn em bị tâm lý nha ừ. em chuẩn bị tâm lý cho mình là một đến hai lần chốt lỗ và lần thứ ba em lãi cái em nghỉ ừ. luôn đó. À. anh Dũng anh Dũng có hiểu ý em không nhà và mình không được cuốn theo nó làm gì nữa đã lãi rồi thì thôi thôi còn bây giờ xác nhận dạ. cuốn theo nó thì làm sao nhỉ chấp nhận ngày hôm đó là chốt lời hoặc chốt huề rồi, rồi đa phần là lời học về anh Dũng ạ à. chưa bao giờ em đánh em hbb mà em lỗ yeah. Dạ. tại vì ớ sáng em lỗ nhưng mà chiều chiều là em lại kiếm lại bình thường tại vì để em thấy không ngon thì thôi thì em nghỉ thôi hoặc là chiều em vô đúng ngay cái điểm hbb nó quay đầu luôn thì là ngon luôn là nghỉ thôi ừ. đơn giản là như này nha anh vô được đúng ngay lúc này đúng không một lần lỗ nè đúng chưa anh chốt lỗ đâu có nhiều đâu đúng không siêu siêu à ừ. anh sell chốt lỗ đâu nhiều đâu siêu siêu à rồi vô bay thì anh bây giờ anh chịu khó gồng ừ, nó đã tích lũy trong này anh đã sai một hai lần thì chắc chắn anh sẽ kiếm được tiền nhờ nó tích lũy ừ. còn anh đã chấp, chấp xác nhận là gì tích lũy ở đây anh không vô thôi anh ngồi nhìn ừ. được chưa anh ngồi nhìn nhìn một lúc cảm thấy an toàn gì lực nến có anh đã kẻ gì đa phần là là bị là bị trong cái vấn đề anh nè trong cái vấn đề gì là nó hay trong vấn đề là gì chưa phá trên like thôi là anh hay bị ừ. dính trong này thôi đó là anh tham lam thì anh bắt ở đây trước cho nó chắc ăn đấy anh kiểu như anh ừ. bắt cho chắc thế mà được chưa? nếu mà đợi, đợi, đợi, nó gây đến này rồi đúng rồi đúng rồi nó bắt, bắt nữa thì qua những đúng. cái vùng này thì nó an toàn hơn dạ đây kể cả như này nó hồi lại thì anh đừng có vào nó hồi lại anh anh xác nhận như vậy anh đừng có vào tại vì đây còn đầy cản này nè cản ừ. ngang đây đầy nè đúng chưa cản ngang đây đầy nè anh vào làm gì anh sell làm gì nó bật lên chứ đúng không anh là anh phải anh ấy phân tích như vậy đây nha em nói đơn giản thôi đây có cản ngang không ừ. đúng chưa anh Dũng nhìn kỹ nha Đó. Dạ. đấy cản ngang đúng không thì, thì đừng có anh anh vào đây anh đi sale nữa thì anh có phải là anh hay nạp mạng ở chỗ này không ừ. mà anh ưu tiên gì buy nhưng mà anh buy khi nào không lẽ lên đến đây anh mới buy à anh vào M1 ừ. anh Dũng hiểu với em không anh Dũng vào M1 thứ nhất là gì top lot ngắn rồi. thứ hai là điểm gì điểm vào lệnh gì chuẩn Rồi. để ăn cái gì xu hướng đang tăng tiếp thì chúng ta vào chúng ta vào M1 chúng ta bay tiếp thôi chứ đừng có mà bay ở M5 tiếp ừ. đúng chưa nhỉ anh đánh dần anh anh bách test dần anh sẽ hiểu được cái những cái vấn đề này đó xíu nữa em chỉ cho bách test là là mình bách test là là mình hiểu vấn đề này lắm là nó dễ cái thứ hai là đang giảm như này muốn xác nhận là Không CEO tích nữa là em dùng dùng hết trơn là có kéo trên line ha ừ. kéo trên line nè chúng ta làm sao đáy nè đỉnh nè khi xác nhận đỉnh cao hơn đỉnh trước cái này lên mạng nhiều ha đỉnh nè đỉnh một nè đỉnh hai nè đỉnh hai cao đỉnh một thì chúng ta mới kẻ đáy một và đáy hai khi bách ao qua có tín hiệu chúng ta sell sl tp tùy đấy đấy là em lấy một ví dụ điển hình ha ừ. đây đấy là một ví dụ điển hình thôi để để cho mọi người gì nắm bắt được à mọi người nắm bắt được cái chỗ này mọi người đánh nó mới an toàn còn còn hay bị cái vấn đề là nó cuốn thì mọi người phải phải vẽ vời ra một xíu chứ chứ mọi người cứ lại cứ khư khư đi theo nó cũng khó nên tránh rủi ro cho nó một là gì chúng ta phân tích là gì cản là chúng ta phân tích là gì nhỉ trên line nè chúng ta phân tích là gì cũng nến nè và HBB nè đúng rồi chỉ cần mấy thứ thôi và mọi người đa phần trau dồi cái insight ba cái cụm nến cho em là ở trên mạng và cái trên live cho em ở trên mạng nó dạy rất chìa kỹ mấy ông nội đó không kiếm được tiền nhưng mà mấy ông nội đó làm mấy cái đó rất kỹ nên là mình phải học được chưa họ không kiếm được tiền thật nhưng mà làm sao họ dạy cái đó rất chìa kỹ luôn thì chúng ta phải học thôi ta học họ thôi đấy em không có thời gian đâu mà em em chỉ cho mọi người nhiều cái vấn đề này cái đấy lên ờ, mạng học cũng được nó dạ, dạ, nhiều mà nó nhiều mà. còn em chỉ chia sẻ nhiều về lắm. cái là cái vấn đề không, em về HPB ờ, này cho mọi người chốt lời chốt lỗ thôi <laughs> à. em đang chia sẻ cái quan trọng nhất đấy đấy đấy thì với, em cái đối với em kiếm, được kiếm tiền, tiền. <laughs> dạ kiếm tiền này em mới chia sẻ con ừ. mấy ông kia ông ấy chỉ có cái căn bản mà ông không kiếm được tiền với lý do là ông không biết SL ở đâu ông chỉ phá là ông vào nhưng ông không biết SL ở đâu cả được chưa còn bây giờ em chỉ cho mọi người bắt test cái công cụ này nha bắt test công cụ nha đó rồi chúng ta sẽ vào gì vào cái cái kính lúc nào mọi người thấy không nhìn thấy kính lúc không rồi thấy đây nhấn vào đó rồi nó hiện lên nè thấy chưa hiện lên nguyên cái bảng nè ừ. đầu tiên nó sẽ đầu tiên à, cái bảng nó sẽ gì có cái chỉ số này mọi người thấy không ừ. chỉ số này một là EA EA là gì là robot tự động á ờ, ờ. à còn chỉ số có nghĩa là cái những cái chỉ số mà mình được cài vào gọi là các ừ. indie ừ. được cài vào đó thì mình sẽ ấn vào chỉ số ừ. không ấn vào EA ha và chúng ta ừ. sẽ vào gì đây đây là cái công cụ nè đó bây giờ quá chừng đấy chưa mình vào chọn ừ. đó ừ. vào chọn ha và chọn cái HBB đâu rồi nói chung em cứ cái này là ờ, trên ờ, MT4 hay MT5 em MT4 anh năm cũng được MT4. không sao hết cái nào cũng bắt dạ. test được nhưng mà MT4 được. cho dạ. nó cho nó nhiều mà cả à. hai cái nó đều có đều dạ, có cái công rồi. cụ hbb này dạ thì à, em sẽ gửi em đi cho mọi người cài đây mọi người sẽ vào nè đó ví dụ như à, em cũng không nhớ là HB nằm đâu nhưng mà thôi em bắt test đại một cái nào đấy đi nhá cho mọi người ha rồi mọi người về rồi, mọi người cài vào mọi người ừ. tự bắt test ờ, à, em bắt test rồi xa đi đây em bắt test một cái nào đó đơn giản thôi cho mọi người dễ nói chung em chỉ lấy gọi là những cái gọi cho mọi người nhìn thấy thôi chứ còn rồi Venco ma kịp em cho nó chạy ha em cho nó chạy ở khung nào thì mọi người nhìn ha nè 5 phút nè 15 phút nè được chưa khung nào bách test muốn đánh khung nào nó bách test khung đó ha đánh khung M5 bách test M5 M5 ha rồi chúng ta gì những cái chỗ như là chế độ hình ảnh nè ngay đây nè mọi người phải tích vào à, tích vào rồi bắt đầu chúng ta nhấn vào khởi động nó sẽ chạy nha khởi động nè và cặp này nè cặp tiền chúng ta đánh cặp tiền nào thì chọn ha vàng em chọn vàng nha vàng mọi người thấy chưa đây là cặp tiền nè cặp tiền nè đó cái thứ hai là công cụ nè chu kỳ thì chúng ta chọn M5 nè hoặc là M15 hoặc M30 hoặc H1 ha tùy chúng ta rồi thuộc tính thì chúng ta khỏi cần chỉnh nếu mà cái cái cái một cái công cụ mà đã gửi rồi chúng ta ấy rồi chúng ta khỏi cần chỉnh nha chúng ta nhấn vào khởi động được chưa khởi động rồi cần chôn G à, chúng ta gì khởi động à chúng ta gì nhanh chậm nè chúng ta tùy chỉnh vào đây thấy cái thanh không chúng ta sẽ kéo nhanh chậm nhanh lên nè thả ra nó nhanh lên ha nhanh lên nè người thấy chưa nó đang tăng tốc lên ha đây người nhìn vào cái công cụ đây là cái công cụ uh, à, Renko nó đang báo bài thì chúng ta gì bài ha chúng ta thử nhìn vào những cái lúc nó sell ha coi như thế nào ha đó đó để im đây là gọi là bách test công cụ thứ bảy chủ nhật đều bách test được hết thì chúng ta thay vì chúng ta, thứ bảy chủ nhật chúng ta đi uh, ngồi rảnh thì chúng ta đem cái công cụ uh, à, HPB nó ra bách test và chúng ta vừa bách test và chúng ta gì dừng lại nè dừng lại để chúng ta học nè dừng được chưa nhấn vào cái nốt này chúng ta dừng lại và chúng ta gì phán đoán thị trường là à thị trường này chuẩn bị tăng tiếp hay giảm tiếp được chưa thì chúng ta gì vào bài bài bằng miệng thôi chúng ta bài bằng miệng thôi và chúng ta gì đo ví dụ đi đơn giản vào bài đây thì SL ở đâu ở đây đi chẳng hạn ha à ví dụ 5 50 bip à, thì chúng ta gì vào khối lượng bao nhiêu và chúng ta sẽ RR ở 1 2 3 4 ở mức độ bao nhiêu được chưa đấy đấy là cái cách để chúng ta gì bách test ha tiếp theo chúng ta cho chạy tiếp nè để em nói về cái Renko này coi như là thay vì ờ, Renko thay vì là chúng ta đang bách test cái HPV ha rồi để em thử đi em thử xong em dừng lại xong đây vẫn là tăng ha vì chúng ta gì vẫn tiếp tục gì giữ lại SL ở đâu đó tùy chúng ta đây là em đang nói về cái công cụ khác nhưng mà HPV nó cũng thế thôi rồi chúng ta ví dụ đây là đây là vùng này là vùng gì đang xoay quay tăng này chúng ta nhìn là đang thấy xoay quay tăng nè à, rồi vừa bắt out khỏi cái vùng uh, tích lũy nè rồi nó tăng tiếp hay như nào thì chúng ta tùy ha rồi cho ví dụ như đây là cái cái vấn đề back test thì em phải chỉ cho mọi người để mọi người tự vào mọi người back test chứ mọi người cứ dựa vào công cụ xong rồi à quá khứ nhìn quá khứ thì nó là đơn giản lắm còn ví dụ mọi người biết là à đây ví dụ như chúng ta đang nói liệu chúng ta nói <laughs> chúng ta phải bảo lệnh hoặc chúng ta phải xác định xu hướng là đang còn tăng đây chúng ta nói tăng thì nó đang tăng lên hoặc là giảm tới đâu thì chúng ta cắt lỗ rồi em cho nó sơ qua đi ha sơ qua một xíu đi bách test tăng lên nè rồi nhanh nè nhanh một xíu nè rồi chúng ta dừng lại chúng ta đi đơn giản ha dừng rồi chúng ta dừng lại đây là gì nói chung đây là thay thế cho HPB đi chẳng hạn ha sell sell à anh Dũng hay mọi người nhìn à chúng ta xác nhận đây là sell chúng ta đang test có nghĩa là gì chúng ta đang chạy lại quá khứ thì chúng ta gì chúng ta thấy công cụ nó báo như nào thì chúng ta phân tích là đây là một vùng tích lũy à một vùng tích lũy chúng ta gì tích lũy nè đó vậy chúng ta gì sẽ phân tích nè à, vào lệnh ở đây thì phải SL trên này và chúng ta gì đây là một vùng hên xui thứ nhất là gì ở dưới đây rất chi nhiều cản nếu mà sell thì chúng ta phải nghĩ làm sao nhỉ có thể nó về tới đây và nó lại bật lên thì chúng ta gì có nên đánh hay không à không nên đánh thì thôi mà có nên nên đánh thì sao vào lệnh ở đây và kỳ vọng sẽ TP ở đây hoặc TP ở đây được chưa SL ở đâu ở đây rồi ok ha cho chạy tiếp đó là là chúng ta gì vào lệnh hoặc không vào lệnh ha tiếp cho chạy coi là gì thực tế chúng ta phân tích có đúng hay không có nghĩa nó có thể về đến đây đến đây hay không rồi bật lên hay không hay là gì về tới đây bật lên à, hay là gì đang xoay quay như này là cái điểm không an toàn đúng như chúng ta phân tích là không an toàn không đúng chưa chúng ta phải làm như thế tại vì thực tế quá khứ chạy là chúng ta không hề biết à tiếp diễn đang chạy tiếp diễn là chúng ta không hề biết chúng ta phải phân tích như thế thì chúng ta mới nhanh lên tay được nhanh kiếm tiền được được chưa đó đây là cái cách chúng ta bách test vậy có ai chưa hiểu cái vấn đề bách test không anh Dũng hay mọi người có chưa hiểu cái vấn đề bách test này không còn mọi người chưa có những người vô đây nè họ vô zoom ấy họ chỉ coi à cái này xàm nhưng mà không kệ họ à mọi người em kiếm được tiền thì chắc chắn em sẽ giúp mọi người kiếm được tiền nhờ cái này được dạ, còn ai à, họ cao siêu gì kệ họ à, họ cảm thấy không muốn học hay ai không muốn cao dồi hay không muốn như nào thì kệ họ đi dạ, à, chúng ta chỉ cần là mức cuối cùng là chúng ta giữ được tài khoản và chúng ta chốt lời được thôi đấy chúng ta chỉ cần như vậy thôi còn còn lại họ thì kệ họ họ ờ, muốn kiếm nhân tài khoản là gì kệ họ đối với chúng ta không cần vấn đề đấy chúng ta kiếm được tiền tự nó nhân thôi còn chúng ta không ngày một ngày hai có sống được không nó vấn đề thôi sống sót qua qua qua qua năm này tháng khác nó mới là vấn đề còn mất thì mất nhiều rồi đấy ví dụ như chúng ta phân tích đi nó đang giảm tiếp đi đây là HBB là nó báo đi nó đơn giản này đừng có nhìn vào cái công cụ này làm gì cả chúng ta đang nhìn vào HBB nó sẽ báo ở đây thì chúng ta gì xác nhận nó sẽ giảm về vùng này hoặc vùng này đi còn SL ở trên này ừ. còn nếu tới đây ừ. ta không an toàn nữa chốt lời ta nghỉ thôi ví dụ vậy à, đó là cái cách mà chúng ta bách test công cụ còn ai chưa hiểu về bách test thì có thể hỏi thêm em đây là em chỉ giới thiệu sơ để mọi người biết test ha thứ nhất nè à, em dừng cái chỗ này ha thứ nhất bách test thì mọi người nhấn vào cái gì cái kính lúc cái thứ hai là mọi người gì chọn chu kỳ không thời gian cần bách test cái thứ ba là chọn số cái cái cặp tiền cần bách test ha cặp tiền bất kỳ cặp nào nhưng mà đánh vàng thì chọn vàng rồi cái thứ tư là chế độ hình ảnh này chúng ta phải tích vào cái thứ năm là chúng ta chọn gì chỉ số chứ bách test là bách test chỉ số còn không phải bách test uh, robot thì chúng ta robot khác chỉ số khác thì chúng ta bách test chỉ số nhấn chỉ số chúng ta chọn gì cái công cụ chúng ta vừa cài vào nó tên gì đó thì chúng ta gì tìm chúng ta cài công cụ đó vào à, rồi chúng ta gì ấn vào nhấp đúp chuột rồi nó vào đây chúng ta gì bách test còn đây là gì cái thanh này là thanh điều chỉnh gì nhanh chậm độ maximum là 31 là gì nhanh nhưng mà nhanh vừa phải để chúng ta dừng lại chúng ta test có thời gian chúng ta test ha chúng ta coi lại thị trường và chúng ta phân tích thị trường còn ví dụ như nhanh quá thì nó lại không không không maximum như này 32 thì lại không được ta để 31 thôi à, 31 rồi cho nó chạy ấn vào đây cho nó chạy trong thị trường nó chạy thì chúng ta gì à tới điểm nào cần dừng chúng ta ấn chuột dừng lại chúng ta ngồi chúng ta phân tích à vào bài nè chỗ này có cụm đến xe 3 nè chỗ này phá vỡ nè chỗ này đang là vùng sideways rộng nè có các đáy nè chúng ta ưu tiên bay lên hay chúng ta ưu tiên gì sell xuống được chưa rồi chúng ta vào lệnh và gì SL ở đây và chúng ta đo là gì à ở đây cách ở đây bao nhiêu giá và chúng ta vào khối lượng bao nhiêu để nó tương thích với lại gì nhỉ với lại lại cái số cắt lỗ này à, chúng ta chia lệnh ra để chúng ta gì cắt lời ở bao nhiêu và gồng lệnh bao nhiêu được chưa rồi chúng ta gì cho nó khởi động và chúng ta gì cứ vậy bách test thôi công cụ của chúng ta công cụ như nào chúng ta bách test chúng ta học và tương cái gì mà nó đang chuẩn bị diễn ra chúng ta mới học được còn chúng ta đừng có nhìn quá khứ mà học không học được đâu nhìn về quá khứ kéo kéo như này mà học học cái gì ở đây nhìn đây như một mớ lòng bông như này học cái gì thị trường mà à đây nè nó giật lên giật xuống như này nè đấy là do chỗ này nó giật lên giật xuống nói như thế ai cũng nói được chúng ta cứ bách test tới đầu nói tới đó ta phân tích cái đó thì chúng ta học nó dễ hơn được chưa đây ví dụ như đây là những cái nến nó chạy nè dao động nè bó hẹp quá thì thôi nghỉ quát đi chứ đánh gì lại chờ cái gì vào giữa đêm này chờ cái gì đúng không phiên Âu Mỹ chúng ta chờ đó chứ đây ví dụ đây phiên Á này bó hẹp này chúng ta làm gì học in xe 3 học vùng tích lũy rồi có kẻ lại nè được chưa đây là những cái nơi mà có nhiều cản dưới cản trên nó hỏng thì chúng ta gì chờ bay là chủ yếu thì chúng ta gì chờ M15 M5 gì đó phá lên cái xác nhận bài chúng ta bài SL gì cùng dưới này không SL theo HBB TB tùy chúng ta RR tùy ha RR thì ví dụ như kẻ ra RR nè bao nhiêu đó à, ví dụ như tùy chúng ta ăn nhiều ít thì chúng ta chứ đó được chưa một hai ba bốn gì chúng ta ha tới năm thì chúng ta thế là em em không có nói về vấn đề chốt lời còn vấn đề là bách test đấy mọi người học ở đây chủ yếu đang nói đến là mọi người học thì nên bách test học còn đừng có cầm kéo kéo như này học được chưa đối với anh Dũng này lâu nay anh Dũng học là như nào có bách test không anh học anh chưa bách test em à chưa bách test đấy là một cái mà sai lầm ừ. ông thầy nào dạy anh nhá đúng không dạy xong rồi à ông nói nè tới điểm này bài nè cái thực tế Chứ... quá khứ quá chặn chặn cái này bài này chặn à, cái kia bài nó còn cách rất xa vời lắm anh ạ trừ khi Đúng nó chạy rồi. một khúc xa cái cái dây đó cái sợi đó nó mới kéo xà xuống nó mới chặn thực ra, đó. thực ra thì ờ, khi mà xem lại biểu đồ ấy thì nói cái gì cũng đúng. đúng lắm đúng à, còn khi cái... mà mình bắt đầu vào mình bắt đầu phải đặt lệnh thì không hề các kiểu nhạc. là mình không biết là nó lên lên nó xuống nữa đúng rồi nhưng mà nếu mà em bây giờ em mới nói về cái độ bách backtest để anh học thì anh thấy là sao thì đúng là coi như là là đó, cũng như là đang phân tích đến tương lai đó cũng như là coi như là mình đang vào thực tế luôn đúng rồi đúng rồi giống như là mình đang vào thực tế luôn và mình cũng không biết được là là, là, là nó lên đây nó xuống ờ, như nào à, và rồi mình lại có sẵn mình kiểm tra luôn thì quá à, rồi, quá rồi. tốt ừ. vậy cái công cụ sinh ra để cho anh bách test anh học mà mà lâu nay uh, ừ. cứ nghe là nhiều người là thầy này rồi thầy kia dạy là sao nhỉ đụng sợ em ơi 200 là nó quay xuống kìa tôi nói anh mà cái chỗ này 200 nó đụng vào nó quay xuống mà đúng không ừ. nhưng mà sao ừ. quá ừ. khứ thì gì nhỉ là đụng thực rất đẹp thì... nhưng mà thực tế gì ừ. cái ngay cái lúc đó đang cách xa vời vợ ừ. cách xa tít ra trên này nè nhưng mà sao thị trường nó ừ. đột ngột nó quay đầu nó xuống nhanh quá là cái dùng cái sợi em ấy đó là gì nó bị bẻ cong ừ. nó bị bẻ ừ. cong theo và vừa bưa nó chạm vào là nó giảm luôn đó là mấy ừ. ông gì cầm cái quá khứ lên kéo là cứ nói như thật vậy chạm ở đây rồi nó xuống thực tế cái MA 200 nó đang cách gì 5 10 giá nữa mà ông đã lên tới chờ lên tới đó ông sell ở đâu được nhưng mà khi mà nó nó chạm vô là lúc thì thị trường nó quay xuống rất là nhanh là làm cái cây cái cái cái sợi MA đấy nó cụp theo và nó chạm vào cây nến thì mấy ông ấy đồn thổi là gì chạm vào MA 200 là sập nhưng mà cái lúc nó đã chạm vào rồi ấy là nó lủng nó đã chạm vào không bao giờ nó quay đầu và nó lủng luôn được chưa và lủng rồi thì cắt lỗ ở đâu cắt thì không đành à, mà nuôi thì làm sao nuôi trong gì lo sợ đấy thì tốt nhất là gì cứ bách test lại bách test này em chỉ rồi vào đây đó tắt đi ha dạ. bây giờ không bách test nữa tắt đi bách test ấn vào vào chọn gì cặp tiền cặp tiền là đấy bất kỳ vàng vào gì công cụ gì à cái thứ nhất là vào chỉ số đó vào gì chọn chỉ số chứ không chọn EA EA là là là là robot rồi chọn chỉ số rồi vào công cụ mình mới ẹt vào m a c d bất kỳ công cụ gì chúng ta gì chọn công cụ xong rồi sao nhỉ chúng ta vào gì chọn chu kỳ m5 m15 gì đấy chúng ta bách test chúng ta học như vậy á ta vừa gì kết hợp được kẻ kẻ này kẻ kia là chúng ta gì à. vừa gì à, coi thị trường đang chạy chậm hay nhanh hay là à, về vấn đề này là thị trường đang tích lũy hay là giá đến đang chạy quá nhanh nè chúng ta học nó cực kỳ hiệu quả luôn và em đã, em bách test cái công cụ này xong rồi em mới kiếm tiền chứ thực tế thực tế lần trước cứ vào đánh thì cũng không biết đánh như nào đâu còn chờ mà mà chờ cái batch test thì nó chạy nhanh hơn là là là là thực tế nó chạy nhanh hơn ờ, gấp 5 6 lần hoặc là 10 lần thực tế chúng ta vào chúng ta ta dễ hơn tiết kiệm được thời gian để chúng ta học còn học mà học cái ờ, cái thực tế nó đang chạy thì thì nó lại chờ lâu quá chờ lâu. À, mà học mà học cái quá khứ mà kéo như này thì nó lại dễ quá nó lại lại nói chung là lại không giống không giống à đấy kiểu, kiểu ờ, thấy nó chạy như này rồi mình tự tự nghĩ ra mình suy luận cho nên là thấy nó vâng cũng không có học được mấy thì đó thì bây giờ em nói là nói như vậy đó để mọi người có kinh nghiệm hôm nay em chỉ nói đây có những người họ vào họ chỉ à coi cái công cụ thôi đúng không nhưng mà kệ họ em không có đề cao là không kiếm tiền hay không có truyền tải đến ai hết nhưng mình không đề cao đến là à phải chia sẻ cái gì à, hay ho cho họ mà chỉ cần là gì có cái gì đó mà để những lâu nay những người mà chưa kiếm được tiền hoặc là gì hay bị mất tiền để chúng ta có một điểm top lot một điểm gì à, entry tốt còn TP là tùy bản thân và chúng ta biết học cái gì nó quan trọng chúng ta chỉ cần học thị trường thôi là đang sideways thôi còn khi có chen thì chúng ta sẽ ăn được rồi khi có chen thì chúng ta ngon rồi đó chỉ cần là học cũng đến đi xe ba và học trên line thôi và học cắn ngang cắn xéo vậy thôi không có nhiều đâu và chúng ta chủ yếu là bắt test để luyện tập đấy chúng ta hôm nay chỉ có vấn đề như vậy thôi còn dạ, dạ. dạ có ai trao đổi thêm như anh dạ, Dũng thì hỏi nãy giờ rồi nhưng mà mọi người thì không biết có ai hỏi có, không ạ? lớp mình có ai hỏi nữa thì à, phát biểu đi. Ờ, anh ơi cho em hỏi là mình cái in C3 anh nói nó sơ qua được không anh? inside bar nó là một cây nến như này ha đây nè đây đây đây đây có luôn nè đây là một cây nến tăng mạnh nè anh Khanh đúng không ạ dạ đúng rồi đây là một cây nến tăng mạnh anh Khanh thấy không thấy cây nến à, tăng mạnh rồi. không mà ừ. nó không thoát khỏi cây nến tăng mạnh nó không thoát khỏi cây nến tăng mạnh anh Khanh thấy không nó ra ngoài à, nó quay lại không à có có nghĩa là nó một gì? một cái nến tức tăng là... mạnh sau đó những cái nến sau nó không có vượt qua cái cái phần đúng rồi đúng rồi đúng rồi chính xác tức là nó cứ vòng vòng trong cái cái nó nến vòng vòng trong cây nến nó thôi ừ. Ờ, anh tức là một anh to nuôi bao nhiêu anh nhỏ trong để gì nuôi quân ừ. nó dạng như trong một cái thành mà chúng ta đóng thành đóng quân trong này chúng ta chưa xuất chinh đâu chúng ta chưa Vậy gọi là một cụm nến inside ba à đó à, thì nó gọi là một cụm nến inside ba à, như vậy như vậy mình có thể dễ cản xéo mà khi nó nó khi cái một cái nến mà nó ờ, nó vượt qua cản xéo là có thể là nó có dấu hiệu không ta đúng rồi đây ví dụ nha ừ. đây là một cái nến to đúng không nuôi trong này lâu quá rồi chúng ta gì à chờ xem mày có vấn đề gì không đúng chưa chúng ta kẻ ừ. khung nhỏ thôi nhưng thực tế nha vàng trong khung nhỏ này nó kinh khủng lắm à nó đi cái xíu thôi mà năm bảy giá ba bốn giá nè chúng ta ừ. kiếm được bao nhiêu tiền ở đây rồi đó vào 0.1 chúng ta kiếm được mấy chục đô rồi ta nghĩ thôi chứ như vậy thì chúng ta gì như vậy mà còn SL bao nhiêu tiền đây nè L3 40 đô nè chứ nói gì đến ừ. chuyện mà chúng ta đánh M15 M30 H1 chịu không nổi đâu đánh khung M5 hoặc là vào những cái lúc mà biến động cực mạnh chúng ta đánh M1 thôi à, biến động cực có những ngày nó biến động cực mạnh 6 70 giá một ngày á mà tối đó 6 70 giá chúng ta đánh M1 thôi là một cây M1 nó nhích một cái là ba bốn giá rồi thì chúng ta gì nên học cái vấn đề này cũng đến insight 3 HBB trên line ha chủ yếu là chúng ta gì bắt cái cây bắt ao xuống nè cây này anh Khanh với là mọi người có để ý thấy cây cây nến này đóng ngoài cái cụm nến không để ý thấy không ạ à, thấy, cây thấy này à. đóng ngoài đóng ngoài cụm nến nè đây đóng ngoài đúng rồi đóng ngoài đóng chưa? ngoài mà phá phá trên line luôn rồi cao đi xuống luôn không không đề cập trên line nhiều làm gì đúng không anh anh, anh lúc tại vì lúc này nó quay mà chúng ta sideways à. nhất là đề cập xe ba chủ yếu đóng ngoài nè rồi. HPV báo nè đã báo ngay rồi. cây nến này luôn hợp luôn dạ thì Chỉ cây nến này HPV cũng báo luôn dạ chúng ta an toàn ở cây này đúng không ạ nếu nếu nếu, nếu như mà cứ tìm những cái cụm inside bar này với lại báo HTTP mà đánh thì nó lại càng an toàn hơn nữa nhỉ an toàn anh kết hợp em cả hai là nó rất an toàn em đảm bảo ừ. luôn là mọi người an dạ. toàn ở cái chỗ này và sao nhỉ bây giờ nhá bây giờ anh anh thấy nhá, ví dụ như đề đây đều có hai cái tín hiệu đây sát gần nhau đây hai cái tín hiệu sell xuống đây, đây, của đây, HPP đây, nhưng mà nhưng nhưng nhưng nhưng nhưng mà à, nếu như mình chọn cái mà nó có inside bar này thì nó sẽ an toàn hơn đúng không dạ, hơn dạ, là cái rồi, đây hơn là cái này dạ. Dạ. cái này nó lên xuống nó không phải là dạng inside bar đó thì bây giờ em cả kể cả em nói cây này đi nha ừ. em nói đơn giản thôi cây này đúng không anh cây này cũng là IC3 đây đúng không đây nguyên cái à, vùng này à, nó cũng không thoát được dạ ừ. bây giờ em nói nói nói là mình nói là mình lấy cái cái cái cho mọi người cái cho mọi người nhìn thôi ha cho ừ. mọi người nhìn vào đúng rồi em lấy cái ví dụ thôi thực tế vào ờ, vào ờ, thực tế thì nó cũng có nhiều cái nó nó hơi hơi khó hơn một xíu nhưng mà em lấy ví dụ khác, đây cây khác, nữa nha khác một tí đúng không đây đây cây nữa thấy cây tăng mạnh chưa ừ. nhìn kỹ đi thấy cây tăng mạnh chưa thấy thấy thấy rồi bao thấy trong này ha gài cao vút rồi rồi rồi ok à. ta ta phân tích m một, phân tích hẳn m một luôn cho mọi người xem ăn được tiền hay không à ừ. nhìn vậy thôi nhưng mà ăn tiền là hơi bị ngon ba bốn giá cơ rồi chúng ta về m một chúng ta xem ha đó thấy chưa phá vỡ chưa ừ chúng ta gì trước mắt thì chúng ta gì vào bài nhẹ cái cái đã rồi chúng ta tính à, ừ. khi bắt ao chúng ta gì bài tiếp lên buy vùng tiếp. này đúng ừ. chưa bắt ao chúng ta bài tiếp lên vùng này chúng ta ăn gì nuôi lệnh này và chúng ta gì SL ở đâu ừ. khi nó ừ. chạm gì nhờ HPV báo gì báo báo wow. sell ở M1 thì chúng ta cắt bỏ đánh khung nào là chúng ta gì phải cắt bỏ khung đó được không ạ ừ. chúng ta đánh khung nào là cắt bỏ khung đó chúng ta xác định ăn điểm hồi này mà bật lên chúng ta phải theo M1 thì chúng ta dễ cắt bỏ khung M1 ăn được bao nhiêu giá cho, cho anh, cho anh, cho anh, dạ. cho anh, anh hỏi này ừ, vậy dạ. khi mình mua ở đây nó lên đến cái đỉnh này nó lên đến cái đỉnh này rồi thì, thì khi mình mua thì mình lúc ấy mình không đặt top lot à anh tưởng là mình đặt top lot ở dưới này chứ đặt Đúng top lot như này hả ừ hay là không đặt top lot thì, thì tùy anh thôi đây. anh có thể kéo top lót ừ. hoặc là gì nhưng mà em, nhưng em mà chưa chờ không đặt top lót mà... là gì nhỉ em chờ nó báo rồi em cắt không thôi thôi thì nó đang tăng kệ nó thôi nhưng, chứ em không đặt top nhưng, lót ờ, nhưng mà nhưng mà nó lên trên này nó lên trên này rồi thì bây giờ xuống à, chỗ ý, này rồi ý, thì... à, em hiểu ừ. anh Dũng ừ. rồi ý là anh Dũng là muốn đặt ở đây để anh Dũng gồng tiếp đúng không ừ. anh Dũng đặt ở đây để anh Dũng lỡ mà nó quay xuống, nó xuống này. này rồi thì ý anh là còn lên nữa thì anh gồng luôn cũng ừ. được mà đúng không thì đấy là anh chấp nhận đúng rồi đúng rồi à, anh chấp nhận để anh gồng tiếp ừ. đó đó em hiểu với anh rồi anh chấp nhận là là sl ở đây thì anh gồng tiếp thôi còn nếu như là mà dạ. làm sao làm sao mình có thể dự đoán được là nó lên cái đỉnh này rồi thì nó xuống thì mình tp ở đấy luôn cản này cản trên này luôn đỡ à như à. vậy thì vậy phải xem lại là anh rr bao nhiêu anh dũng rr bao nhiêu à rồi rồi rồi, rồi rồi ơi anh Dũng rồi rồi. Nếu 17 quá nguy hiểm quá. Rồi anh ờ, M5 dạ. hay là M15 thì sao được? Đây anh Dũng rr bao nhiêu? Đây anh Dũng rr có bao nhiêu? Anh dạ, Dũng dạ. anh tới rr R3 lên mà anh Dũng đo gì vậy? Anh Dũng anh ừ. R mấy đây? một nếu nếu theo lệnh đó là tầm R2 là chốt được rồi. R2. R2 R3 thì được đúng không? Đấy, đúng không? Một hai đây tầm này, tầm này rồi, ờ, cái thanh thứ hai là bữa nay anh ờ, Dũng Anh tới đây là hai ba giá là TP rồi à, rồi ông rồi, Subiu ông chốt còn có chưa tới giá kìa mà các anh ừ. anh đấy vài ba giá năm bảy giá mà các anh còn chê nữa thì thôi chứ anh có M1 anh năm bảy giá thì anh chê cái gì Subiu đánh chuyên gia Subiu chốt có giá hơn mà dạy người ta là ừ. ông ông dạy người ta như vậy nhưng ông chốt có hơn giá ông chốt mất rồi mà các ừ. anh đánh kiểu này là nó có điểm chốt lỗ còn ông đánh không có điểm chốt lỗ các anh an toàn cực kỳ hay nút ao gì chuyện của các anh à các anh đánh nè bập bập bập bập nhưng mà nó lên đây à R2 chúng ta chốt một cái được mấy giá hai ba ừ. giá chúng ta chốt ngon không chốt ừ. lỗ ở đâu chốt lỗ ở đây khi nó ừ. báo ừ. chúng ta chốt an toàn không an toàn ừ. còn su bill là sao quật trung phát nhồi không nhồi nhồi xong nó xuống luôn thì cháy tài khoản đứt tài khoản hoặc là gì bơm ừ. tài khoản vào để chịu đựng còn chúng ta gì quay lại phát cắt ngay không có nói nhiều mà cắt ừ. gì cực ít luôn bờ một chúng ta ừ. cắt ừ. chẳng đáng bao nhiêu cả ừ. đúng không anh Dũng bờ một cắt đúng giá rồi. chứ à, chưa được giá đúng này, rồi, cắt mất rồi ừ, ừ. an toàn chưa và em đang đề cập tới an toàn nãy giờ em không có đề cập đến kiếm nhiều tiền mà em đang đề cập đến là an toàn còn kiếm nhiều tiền hay ít tiền là do tài khoản chúng ta có nhiều ý thôi ừ. được chưa đó đó là em đang nói đến cái độ là chỉ cần là gì à hồi xuống ừ. chúng ta bay không biết bay đâu có phải M5 ừ. lao xuống mà chúng ta không biết bay đâu không ta chờ ừ. M1 nó hồi lên chúng ta buy và entry SL M1 hết RR ừ. tùy chúng ta đấy vào một thì ừ. gì kéo RR ra đây nè mà xem nè đó RR thì tới R3 hoặc R2 hoặc gì tùy chúng ta thôi nhiều ít chúng ta do chúng ta tâm lý mà con người có tâm lý nên là không đừng có nói là gồng được RR bao nhiêu mà chúng ta nói là ừ. gì tâm lý mỗi người R3 R4 R5 là mỗi người mỗi tâm lý khác nhau Ờ, em cho anh hỏi là đây đây ví dụ như ba đây đây em dừng lại đấy hai cái hai cái dấu hiệu đỏ này là dạ cho mình là sell xuống nhưng mà thì chúng ta sell như đang ờ, đang đang ở M5 tăng thì chúng ta đừng có sell cũng được Ừm, đây là M15 này anh thấy không à rồi rồi rồi mình à, có thể M15 xem cái ờ, tăng khung thời gian yếu lớn chúng hơn ta đừng có sell à chúng ta cái khung thời gian lớn hơn rồi dạ đúng rồi đúng rồi đó à, mình kết đánh hợp theo nữa anh, dũng đó đúng rồi đó anh dũng đó rồi, rồi, rồi. đấy chủ yếu là kết hợp chứ ừ. còn ừ. chứ còn bởi vì mà... bởi vì trong cái khung m 15 thì nó đang lên thì có vâng, nghĩa là đây, khi mình mở không? ra mình đánh m 1 dạ, rồi dạ, anh, anh dũng có phải rồi. lúc này là kết hợp trên rồi, line không các chân đến với nhau không các chân đến với nhau phá vỡ chân nến thì chúng ta mới nghĩ tới là gì m 1 là chúng ta mới nghĩ là mới mới nghĩ tới xe xuống à đấy đấy đấy đấy rồi rồi, rồi anh hiểu rồi mấy rồi, anh rồi. mới nghĩ tới có nghĩa là rồi. khi mà đã đánh như vậy thì mấy cái dấu hiệu sell xuống nhỏ nhỏ ở đây là mình đừng có lao vào Đoạn, dạ, đúng mình rồi. chỉ có chỉ xu hướng đánh cứ... lên thôi dạ đúng rồi đánh lên nha anh Dũng có thấy không ừ. đánh lên anh Dũng cũng ăn được vài giá chứ ít à một ừ. giá nè à, như ừ. vậy là củ su bill là ngon lắm rồi đó ông su bill chuyên gia ừ. đó một ừ. giá nè chuyên gia su bill là cứ một giá chốt mất thì thế ừ. thay vì anh có điểm chốt lỗ này anh đánh ngang su bill luôn thì tội gì ừ. mà anh bỏ ừ. tiền anh đấy là đừng ừ. có bỏ tiền ngu nha em em vô em bỏ tiền ngu em vô em xem công cụ của ông thôi à hóa ra là ông này chơi là thuật toán ông này là gì toàn là cái công cụ của sàn không ha chúng ta phá vỡ chúng ta sell nè sl đâu phá vỡ sell sl bằng cách ừ. gì nhỉ hbb báo ngược cắt bỏ nghỉ đánh đấm gì nữa ừ. đúng chưa nhỉ còn ừ. không cắt thì chúng ta gồng rr thì chúng ta ha rr tùy chúng ta chúng ta rr tùy thôi đó do bản thân chúng ta gồng được bao nhiêu chúng ta rr bấy nhiêu đúng chưa đây ừ. chúng ta r một, r hai gì đây nè đúng chưa nhỉ? r hai tùy chúng ta thôi vào ở đây entry ở đây thì chúng ta rr đây khi nói chung là rr thì nói ở đây thôi chứ mà thực tế nó chạy lên đây thì phải cắt lỗ đâu đây nè đúng chưa ừ. nhỉ ừ, ừ. rồi, rồi và em nói như này thì anh anh Dũng có cảm thấy là ví dụ như vào lệnh chúng ta có có cái bị tâm lý là à chúng ta cắt bị tiếc không nhỉ không đúng không anh anh Dũng nếu mà bình thường như này anh Dũng nhìn vào cắt có tiếc không cảm thấy không hề hối tiếc khi cắt và chúng ta chốt là tùy bản thân thôi đó bản thân chúng ta chốt bao nhiêu thôi chứ còn đối với em em cắt lỗ nha có những lúc em cắt lỗ ờ, xong rồi em cảm thấy rồi ờ, tôi kệ mày chạy đâu chạy ra ngủ giấc rồi tí ta lại ta đi kiếm lệnh khác ta đánh chứ không có phải là là ngồi là bắt đầu cầu khấn nhiều ông nha rất là nhiều nhóm em thấy vào lệnh là sao nha sell ở đây đúng không nha sell ở đây xong rồi à, bảo là xíu nó xuống đấy sell đây nữa xong xíu nó xuống đấy sell đây nữa nhưng mà nó không xuống còn chúng ta là gì ăn từng nhịp một chúng ta gì Bay ở đây ăn phát đã chúng ta chốt Bay ở đây cứ có dấu hiệu là à, cứ có dấu hiệu là chúng ta vào còn chúng ta ngược sóng chúng ta không chơi à, tại vì à, những cái thằng M5 M15 đang tăng mà chúng ta gì M1 có tăng là chúng ta múc lên thôi mọi người hiểu em chưa Trời. rồi đánh theo à, khung thời gian lớn đó dạ đúng rồi dựa theo khung thời gian lớn thì chúng ta ăn khung thời gian nhỏ phiên chạy càng mạnh thì càng tốt càng ra tiền càng mạnh càng ra tiền còn ví dụ nó chạy ngang ngang chúng ta mất tiền thì thôi mất ít thôi cũng được không sao mà chúng ta mất còn hơn là là mất hết mà còn hơn là lo lắng rồi nơm nớp mà không sao đâu đấy là cách bảo bảo vệ tài khoản đó rồi còn à, có ai có có ý kiến gì nữa không ạ có câu hỏi gì không để chúng ta gì hay là à, chúng ta có bạn nào trong toàn... lớp thì uh, xin mời hỏi tiếp đi đúng rồi chúng à, ta phải hỏi tại vì cùng, em không à, dạ em không giấu giếm gì mấy cái này đâu mà người đánh những như em thôi à, mấy khi về mấy khi về có dịp được cường chia sẻ bí kíp <laughs> thì cái nói chung cứ phải đi lò bò cùng nhau kiếm tiền dạ còn uh, những cái mà ví dụ như tò mò mất tiền thì em đã bỏ ra rồi chứ của su bill mọi người thích học của su bill thì nói em em dạy miễn phí à, quá mấy nghìn đấy em dạy miễn phí cho mọi người không vấn đề đâu thích học của su bill cứ nói em anh chạy miễn phí cho đấy nhưng mà không đâu mấy nghìn đô đấy đấy mà người thay vì mọi người mất mất mấy à, nghìn đô vừa vừa rồi có anh nào định hỏi thì cứ hỏi đi để anh em mình cùng nghe đó cường vâng, cái phần mềm backtest này thì cái em em bảo là lúc nào thì em gửi cái link để mình cài vào em backtest thì nó có sẵn trên sàn à thì nó có sẵn trên mt 4 rồi mt 4 có cài, sẵn em sẽ cài có thể em làm cái clip để gửi ờ, mọi người à. cài là cài cái ờ, cái cái cái, cái chỉ số thôi à, cái, cái, cái, cái, HTTP này thôi cái chỉ chỉ số này vào thôi Indy này được có sẵn dạ được có rồi em chỉ gửi Indy rồi cài vào đánh thôi nói chung rồi, là kiếm okay tiền thì cứ tuân thủ à, kiếm tiền thì tuân thủ đừng có cầm điện thoại giống su bill kiếm tiền ha em xui lắm đấy cắt lệnh thì không nhanh đừng có có nghĩ cầm điện thoại mà kiếm được tiền cầm điện thoại kiếm tiền là nó khác là chúng ta gì đánh ngược chiều chúng ta mới dùng điện thoại chúng ta kiếm tiền còn nếu mà đánh thuận chiều là chúng ta phải phải gì nhỉ phải dùng máy tính được chưa mọi người còn ví dụ như kiếm tiền mà dùng điện thoại là đánh ngược chiều em nói đánh ngược chiều là sao nhỉ là ví dụ chúng ta gì đang lao xuống như này này chúng ta canh những điểm hồi chúng ta bay lên à, rồi chúng ta chia lệnh ra bay bay bay ra rồi rút lên rồi chúng ta có thời gian chúng ta cắt lệnh còn đánh thuận chiều như này chúng ta phải dùng phân tích thuận chiều khó đó nha cho mày khó đâu nó khó hơn là nghịch chiều đơn nghịch chiều thì đơn giản lắm kẻ cái cản là bắt ngược chiều nó nó đơn giản hơn nhiều